hôm nay chúng ta học về kinh ờ, tư lương à, bài kinh hôm qua liên hệ đến thiền định bài kinh hôm nay cũng liên hệ đến thiền định tôi mong mỏi là bà bà con ờ, hiểu được cái bài kinh hôm qua đó là bài nha bài kinh rất là quan trọng tôi tìm đủ cách để bà con hiểu được rằng à, là kể cả à, những cái vấn đề mà gọi là ờ, có vẻ như không có liên quan gì tới một cái người bình thường như mình chẳng hạn như nói về các tầng thiền chứng chẳng hạn các tầng thiền định thần thông chẳng hạn nhưng mà thông qua những bài học đó chúng ta cũng có thể rút ra được những cái kinh nghiệm tu tập uh, sống đời rất là quan trọng yeah. chứ là ờ, không có bài kinh nào mà nó không có liên quan gì tới chúng ta ít nhiều trực hay là gián tiếp nha yeah hôm nay chúng ta học về cái kinh thì kinh tư lương tư lương nghĩa là hành trang hay là hành lý đó hành trang hay là hành lý của một người tu ờ, tu thiền nó có một cái chuyện đây là mình bữa nay mình phải nói rõ với nhau chỗ này là một người phật tử chúng ta không có thể nào mà không biết gì về bốn đế ừ, bây giờ các vị từ từ từ các vị nghe giảng kinh tạng lâu ngày các vị mới hiểu là sao tôi coi nặng cái bốn đế bởi vì dốt về bốn đế đó là các vị không có đi đâu được ở trong cái, cái giáo lý trên đi xa chẳng hạn như bài kinh này nè là bắt buộc là chúng ta phải ôn lại cái bài học ờ, về bốn đế bốn đế là bốn sự thật mà mình bắt buộc phải biết để mà chứng thánh để mà chấm dứt phiền não để mà kết thúc sanh tử không còn luân hồi nữa đó là bốn cái sự thật mà mình bắt buộc phải biết cái sự thật thứ nhất là mọi thứ ở đời này là khổ mọi thứ ở đây không có giới hạn cái gì hết mọi thứ à, là sao có nghĩa là từ một cái hột cát cho đến một ngọn núi từ một con dung con dế cho đến một cái vị là phật tổ chánh đẳng chánh giác thì mọi hiện hữu đều là khổ do đó cái chữ khổ ở đây mình không thể hiểu theo cái nghĩa nghèo nàn à, tức là cái khổ mà liên hệ đến cảm giác cảm xúc à, ví dụ như mình hiểu khổ đây có nghĩa là cái gì đó mà nó làm cho mình đau đớn thể xác hay là à, khó chịu hay là buồn khổ u sầu sợ hãi ừ, bức bối về nội tâm nếu mà hiểu như vậy thì nó nghèo lắm nó không đủ nó không đủ để hiểu rõ cái bốn đế nha cho nên cái chữ khổ đây mình phải hiểu là khổ nó có hai đó là khổ về khổ liên hệ cảm giác cảm xúc và cái khổ thứ hai là khổ về bản chất mà cái khổ về bản chất thì nó nó bao trùm luôn cả cái gọi là cảm giác cảm xúc nha à, tôi nói rất là nhiều lần khổ trong kinh đức phật ngày chia là có ba một à, là khổ khổ là sự có mặt sự có mặt của những gì khiến cho thân tâm mình nó khó chịu sự có mặt của những gì khiến cho mình khó chịu về thân về tâm đó gọi là khổ khổ khi mà chúng ta không học giáo lý đó chúng ta nói đời là bể khổ đó chúng ta chỉ nói đến cái ý nghĩa thứ nhất thì thôi có nghĩa là những gì nó làm cho mình bị máu lệ đó có độ máu rơi lệ thì cái đó mình mới gọi đó là khổ nha nhưng mà trong kinh Phật á, thì cái khổ đó nó mới có một phần ba thôi tức là sự có mặt của những thứ làm cho mình gọi là tan nát ờ, can tràn đó thì mới một phần ba sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu cái khổ thứ hai là hoại khổ là sự vắng mặt của những gì mà nó làm cho mình dễ chịu đó à, sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu thí dụ như bây giờ cái khổ đầu tiên nè là mình phải ở gần cái người mình ghét thí dụ như vậy đó là cái khổ đầu tiên nhưng mà cái khổ thứ hai đó là mình phải xa cái người cái vật cái nơi chốn mà mình thích à, thì cái đó cũng là khổ ví dụ cái khổ thứ nhất trời nóng nực đó là cái khổ thứ nhất nhưng mà cái khổ thứ hai là sao là cái quạt máy nó đang quay tự nhiên nó đứng cái máy lạnh nó đang hoạt động tự nhiên cái nó nó đứng đó cái bóng râm nãy giờ nó che mình nó tự nhiên bây giờ nó mất đi và thay vào đó là nắng à, một cái trận ngắn coi như là đổ lửa không thì cái sự vắng mặt cái sự biến mất của cái làm cho mình dễ chịu đó cũng là cái khổ cái khổ đó được gọi là hoại khổ và cái khổ thứ ba nó là cái khổ sâu kín rất là sâu kín không phải ai cũng thấy không phải ai cũng chấp nhận đó là khổ à, cái khổ thứ ba là hành khổ có nghĩa là bản thân cái sự có mặt ở đời này nó đã là khổ vì sao vì là khoan nó đến cái chuyện khó chịu dễ chịu chỉ nói đến cái chuyện mà mình có mặt ở đời này là khổ là vi cái sự có mặt của mình nói riêng và của vạn vật trên đời nói chung nó phải lệ thuộc rất là nhiều điều kiện vô số cái yếu tố điều kiện nhân duyên thì mình mới có mặt được tôi ví dụ như trong nhà mình nó không phải cây khơi mà nó có một cái ca uống nước trong nhà đâu quý vị không phải đâu nha chuyện đầu tiên vẫn là cái ca trước đây ở đâu mình nó ra cái ca đó ai đó sau bao nhiêu năm tháng học hành hoặc là lăn lóc ở trong đời sống xã hội một ngày kia họ mới nhận ra xã hội đang có nhu cầu ờ, sử dụng một cái ca giống như vậy đó. trước đó phải có ý tưởng nhưng mà người đó có đủ cái điều kiện sức khỏe điều kiện tài chính điều kiện là suy, suy nghĩ cái đầu chứ nó, nó, nó ngu quá hoặc là nó bị khùng khùng rồi sao nó nghĩ ra nha yeah cho nên điều kiện về về tâm thần điều kiện về sức khỏe điều kiện về tài chính à, rồi bao nhiêu ý tưởng tùm lum hết nó, nó phải cộng lại nó, nó, nó mới ra được cái gọi là cái ca trong đủ nước nhưng mà người ta làm xong rồi người ta để ở ở ngoài ngoài ngoài ở ngoài ngoài chỗ ngoài chỗ sản xuất đó, nó làm sao nó tới tay mình được nó phải đi về cái chỗ nào đó rồi từ chỗ đó nó mới gọi là nó phân phối à, ra khắp nơi rồi mình là người có nhu cầu mình mới ra cái chỗ mà chợ búa quán xá tiệm tùng đó, mình mới rước nó về mà đâu phải là ai muốn cái cà đó cũng được người đó phải có tiền mà ở đâu anh có cái tiền đó đây lại lớn chuyện nữa anh làm sao mà anh có tiền à, anh có tiền rồi anh mới là ra ngoài đó anh mới tha cái ca nó về nhà của anh nha do đó hôm nay ở trong cái nhà này có cái ca vì thế nó, nó, nó dễ sợ chưa chỉ một cái ca uống nước trong nhà thôi mà nó phải cần đến vô số cái điều kiện như vậy rồi chưa hết một cái nụ cười trên môi của mình không phải môi của mình miệng của mình răng của mình là mình muốn cười là mình cười sai sai bét nha yeah, sai không phải lúc nào mình muốn cười cũng được đâu quý vị không phải đâu nha yeah. bị tiêu chảy sao cười nhức đầu chóng mặt làm sao mà cười nhức răng mà làm sao mà cười nhà đang có chuyện làm sao mà cười không vợ mình chồng mình con mình cháu mình cha mẹ mình ông bà mình thân nhân quý người của mình họ đang có chuyện thì làm sao mình cười đất nước xã hội của mình nó đang có một sự cố sự kiện chẳng hạn như mình thấy báo đăng ở Việt Nam mình hôm nay Tết là coi như không có thịt ăn thí dụ như vậy thì nếu mà mình là một người nội trợ mình nghĩ tới đó mình làm sao mình cười thí dụ như vậy nha yeah cho nên mình đừng có tưởng là cái nụ cười trên môi trên miệng của mình đó là lúc nào muốn là nó cứ ra như hoa đó là sai nha mà mình phải coi sức khỏe của mình rồi tình trạng gia đình của mình không? tình trạng tài chính của mình rồi bối cảnh xã hội vân vân và vân vân chứ các vị nghĩ làm sao mà các vị có thể cười ở trong một cái bối cảnh thiên tai bão lụt <clears throat> chinh chiến can qua à, à, tên bay đạn lạc mà sao mà cười <clears throat> sao mà cười nha cho nên mình tưởng là chắc là cái nụ cười trên môi tôi thì nó muốn ra lúc nào nó ra sai chỉ đợi để anh không thôi chứ anh là một người bình thường không phải dễ đâu không phải là muốn cười là cười đâu quý vị nha không phải cười là từ ngày mà tôi lo cái calama tới bây giờ là cái giây phút mà được thoải mái cái đầu đó. trong một vài giờ đồng hồ không gọi là không có nhiều vài giờ mà để thoải mái nó có nhiều thì mặc dù cái đó là không phải là cái tài sản của tôi và làm xong thì tôi có đâu phải là là là, là ăn đời ở kiếp gì tôi đâu có mà được cái gì ở đó tôi cũng bộ tôi đi biển biệt chỗ ở tôi đâu có thiếu nha chỗ ở tôi đâu có thiếu tôi đâu có cần gì phải giác cái xác tôi gì đó nhưng mà một khi mà mình đã gánh lên ba về cái trách nhiệm thì đương nhiên nó là cái gánh nặng hôm qua tôi có nói là phải sống làm sao mà trách nhiệm nó không thành là gánh nặng và nói như vậy chứ đâu phải là dễ với vị khó lắm nha cho nên các vị thấy không chỉ cần có mặt trên đời này đó chỉ nhẹ nhàng thôi là làm cái chỗ tu tập cho người ta đó là đủ để cho mình điên chứ đừng có nói mà mình đang đầu tư làm ăn xây dựng sự nghiệp tiến tâm quyền lực mặt mũi với đời nó còn nhiêu khê cỡ nào nữa nha ừ. cho nên có ba cái khổ à, đó là khổ khổ hành khổ và quả khổ cái khổ thứ ba này mới là khó khó hiểu đó là bản thân sự có mặt đã là khổ vì sao vì mọi hiện hữu ở đời này nó phải luôn luôn lệ thuộc vô số điều kiện thì cái tính chất lệ thuộc ấy được gọi là khổ lúc bây giờ cái khổ nó không còn cái nghĩa là cảm giác cảm xúc mà nó là khổ trên bản chất đó. mình thấy một cái người con gái nhà quê đi lấy chồng xa xứ mình chưa thấy cổ buồn mình chưa không cần nhìn cổ buồn không cần nhìn cổ khóc mình chỉ hình dung ra mình đã thấy khổ rồi chữ nghĩa không có tiền bạc cũng không bởi đi lấy một cái người xa lạ chỉ để mà giải quyết một món nợ của gia đình mình nếu mình chỉ biết chuyện đó là mình đã hình dung được cái khổ của là đủ rồi nha chứ không cần phải nghe cụ nói không cần phải nhìn cụ khóc không cần không cần không cần chỉ cần hình dung được cái cái, cái tính chất cái cái, cái, cái, cái nội dung cái, của cái sự kiện của cái vấn đề đó là mình thấy nó khổ cái khổ đây là khổ trên bản chất chứ, chứ, chứ không cần phải là cảm xúc cảm giác ở đây nha như vậy thì cái sự thật đầu tiên đó là khổ sinh hoạt về khổ mọi hiện hữu là khổ ừ. rồi cái thứ hai sự thật thứ hai nó là bất cứ cái gì mình thích cũng là thích trong khổ mình thích có một cái nhà hay là mình thích có một cái, cái bờ môi mộng mình mong thích con bé tóc đẹp mình thích có một chiếc xe mình thích có một đôi giày đôi dép mình thích có một cái nhà vân vân thích cái gì từ lớn bé đều thể là thể đều là là muốn hết và những cái muốn nó đều là cái muốn trong khổ ừ. và hãy còn thích trong khổ thì có nghĩa là mình còn đang đầu tư cái khổ bằng cách này hay cách khác mà ngay bây giờ đó thì mình không có thấy mình thấy là bây giờ tôi thích ờ, nhà cao cửa rộng rồi tôi đi làm vui quá vui quá nha tôi nhập tôi cao vui quá vui quá rồi tôi có được nhà cao cửa rộng tôi vui quá thì khổ ở đâu dạ chưa hết đâu trước mắt thì có người thì họ thấy có người thì họ phải đợi về lâu về dài mới thấy có nghĩa là khi anh đầu tư một thứ anh thích là anh đang chuốc khổ khổ ở chỗ nào không phải khơi khơi mà tiền trên trời nó rớt xuống phải muối mặt mà đi vào cái chợ đời để mà kiếm cái đồng tiền bát gạo nha ờ, cái hành trình kiếm tìm là một cái khổ có rồi kiếm tìm mà không được là một cái khổ mà được rồi đó mà phải bảo trì gìn giữ là một cái khổ mà giữ không được lại là một cái khổ khác nhớ nha cái hành trình kiếm tìm là một cái khổ rồi tìm không được lại là một cái khổ rồi được rồi nhưng mà phải bảo trì bảo quản cái mình có chứ lại là một cái khổ mà bảo trì bảo quản không được lại là một cái khổ khác à, lại là một cái khổ khác cho nên muốn là khổ là vì bởi vì mẹ mà có cái lòng muốn trong một cái gì đó là mình đã phải ra sức và mình đã biết rồi cái lực tắc tự nhiên của trời đất không phải muốn là được uhm, không phải muốn là được và ngay cả khi có được thì mình giữ nó được bao lâu mình giữ được bao lâu mình sống tới 90 tuổi thì cứ coi là mình giữ nó được đến năm 90 tuổi đi đúng cứ cho như vậy nhưng mà các vị biết được các vị phải trả có giá rất là đắt để có được cái đó và để gìn giữ nó và đến một ngày là nó bị phải bỏ nó các vị đi mà nó xui một chỗ khi mà mình đầu tư vào cái khổ là mình không có thời gian để mà nghiền ngẫm cái con đường thoát khổ chỉ riêng cái đó là khổ rồi chỉ riêng cái đó chỉ riêng cái chuyện mà khi anh anh đem cái cái cái lòng mà, mà thiết tha của anh hướng đến một cái chuyện đầu tư đó là anh đã không có thời gian để mà anh nhắm đến cái, cái, cái mục tiêu giải thoát mà nếu mà anh không đặt vấn đề giải thoát thì cái chuyện mà anh tiếp tục luân hồi đó thì coi như là nó là cái cái chắc rồi đó cái chắc rồi và tôi nói không biết là bao nhiêu lần vì mọi sự không bền nên mọi sự đầu tư của mình nó cũng nhầm vào cái không bền nè mà thích kế không bền đó, thì chỉ là chuốc khổ thôi đời nó kỳ lắm quý vị có nhiều khi cái chuyện người mình sáng mà chuyện mình mình quán quán này là là quán quán manh đó là quán gà đó à, chuyện mà người thì mình sáng như mình mình quán mình cả mấy chục năm mình vùi đầu ở trong cái uh, uh, chén cơm manh áo mình không thấy nó là đau khổ không thấy nó là dạy khờ ừ. nhưng mà khi mà mình nhìn người khác mình thấy người khác đã đủ ăn đủ mặc mà vẫn cắm đầu đi kiếm tiền con thì không có thời giờ dạy bố mẹ thì mình không có thời giờ chăm sóc bản thân thì mình cũng không có thời giờ để mà an lạc ừ. chỉ biết kiếm tiền khi mình nhìn thấy một người như vậy đó là mình thấy họ như thế nào nhưng bản thân mình khi mình ở trong cái cuộc như vậy đó thì mình thấy là bình thường thậm chí là mình không thấy luôn mình không thấy đó là vấn đề nha cho nên là nếu mà nói một cách gọi là thường thức à, chứ nếu mà nói chuyên môn cái khổ đấy nó sâu lắm nha nhưng mà nói cách thưởng thức là khi mà anh, à, anh thích cái gì thì nghĩa là anh chỉ đầu đầu tư cái khổ thôi còn nếu nói nó hơi có chuyên môn một tí khi có cái thích có nghĩa là mình đang đầu tư một cái tâm đầu thai để đi về một cái cõi cõi khác nha cứ mỗi lần anh có cái thích là anh đang có một cái anh đang đầu thai đầu đầu tư một cái tâm đầu thai cứ như vậy nhưng mà tâm đầu thai nó chỉ là cái visa nhập cảnh thôi nha nhớ nha cái năm đầu thai nó chỉ là cái visa nhập cảnh ví dụ như tôi thích này thích kia đó là ngay cái lúc tôi thích đó là tôi đã có một cái visa đầu thai nhập cảnh rồi đó nhập cảnh visa nhập cảnh để mà đầu thai chỗ này chỗ kia nó mới cái visa thôi với cái visa đó tôi tới tôi bước vào cái cảnh giới nào đó tôi sống ra sao thì nó không nằm ở trong cái visa nữa mà nó nằm ở cái phước tội mà tôi đã tạo trong quá khứ không biết tôi nói trong room có nghe kịp không cứ mỗi tâm đầu thai đó là nó được tạo ra bởi một cái tâm phiền não đặc biệt là tha mái nha dầu tôi thích cái, cái tâm xẻ răng hay là thích cái nhà cái tâm xẻ răng hoặc là cái nhà miễn là tôi thích thôi là tôi đã tự tôi đã tạo ra một cái tâm đầu thai để đi về một cõi nào đó nếu mà cái thích đó là về cái thiện thì coi như tôi đã đầu đầu đầu tư một cái tâm đầu thai về cõi lành còn nếu mà cái thích đó mà cái thích tầm bậy thích hưởng thụ thích uh, trác tán thích xa đọa cái thích tội lỗi à, thì coi như tôi đang đầu thai một cái tâm đầu thai đang đầu tư một cái tâm đầu thai về một cái cõi khổ cõi thấp kém thì các vị hỏi thấp kém là cái gì thì, thì các vị cứ nhìn ra người người xanh đó, đó rùi rùi rùi mũi kiến à, chuột bọ rắn rít chó trâu heo gà đó, đó, đó. thấp kém là vậy đó. chưa kể những cái loài mà mình thấy các vị mà biết cái này mới thấy khiếp Tức là mình mình cái nhà cấp 4 mình chơi nó nhỏ, mình chơi nó xấu, chứ mình có biết được rằng nó là có vô số chủng loại chúng sinh, mà coi như là nó phải sống chen chúc và chua rút, chen chúc và chua rút trong một cái khoảng tối ẩm ướt, hôi hám. Biết được cái đó mới sợ. Mình cái nhà cấp 4 mà mấy chục mét vuông đó là mình đã thấy nó chặt rồi và trong khi nó có vô số cái chủng loại chúng sinh mà nó phải chen chúc và nó chui rút trong một cái góc thôi một góc một cái góc tối tối quanh năm á góc tâm tối ẩm ướt và hôi hám và đâu có biết và cái cái những chúng sinh đó nó có cái loại mà mình thấy bằng mắt được có những loại mình không thấy bằng mắt thường được không thấy bằng mắt thường mà phải thấy bằng cái kính hiển vi hoặc là phải thấy bằng thần thông khiếp như vậy khiếp lắm trong khi đó mình thì lúc mình làm người mình không học giáo lý mình không có ngờ được và sẵn đây tôi nói luôn chúng ta sung sướng quá cho nên chúng ta không có thời giờ nghĩ về tâm linh về tinh là đời sống tinh thần có trường hợp nó có sung sướng quá thứ hai khổ quá cũng không có thời giờ ừ, để mình, mình, mình, đặt vấn đề gọi là đời sống tinh thần sướng quá là cũng không được khổ quá không được cái thứ ba bản thân nghèo khổ hoặc bệnh hoạn đều là khổ đúng nghèo khổ bệnh hoạn đó nó cũng là một những cái làm cho mình không có thời giờ nghĩ về cái đời sống tâm linh sung sướng quá thành đạt quyền lực tiến tâm quá cũng không có thời giờ để mình nghĩ về đời sống tâm linh mặc dù nó vô cùng cần thiết đó. cái thứ ba cái thứ nhất là sướng hai là khổ thứ ba do một cái tình cảm mù quáng nào đó ừ, do một tình cảm mù quáng nào đó Ờ, mà chúng ta cũng gọi là lìa bỏ đời sống tâm linh thí dụ một với tình cảm đây nghĩa rộng nha có nhiều người Việt Nam người Việt Nam à, ăn mắm kho là tiếng Việt không rành họ hiểu cái chữ tình cảm họ hiểu cái tình cảm nghĩa là có người hiểu tình cảm nghĩa là tình cảm trai gái gọi là tình cảm chết cha rồi chữ tình cảm này có nghĩa là emotion cái cái cái cái cái cái cái cái, cái cảm giác cảm xúc của mình á, nói chung là tình cảm chứ không hẳn là là là phải là, là tình cảm trai gái nam nữ và chữ chữ tình cảm này nó bao gồm luôn cả cái ghét cái thương đó. cho nên cái thứ nhất là khổ quá không có thời giờ để mà, mà quan tâm cái đời sống tinh thần hai sướng quá cũng không có thời giờ quan tâm đời sống tinh thần ba do tình cảm tôi thích ai đó quá tôi cứ tập trung cho cái cái người đó cái vật đó cái việc đó thôi tôi không có thời giờ dành cho cái khác cái điều tôi thích chơi tem tôi thích chơi kiển hoặc là tôi mến một cái bà ma sơ nào đó à tôi mến một mà sao mà tôi mến một cái bà sư cô tôi mến một ông thầy nào đó thì tôi không cần quan tâm cái quan điểm tư tưởng của ổng của bà mà tôi chỉ vì mến thì tôi cứ lui tới hoài còn các phần ngoài ra dẹp hoặc là do ghét ghét ừ, ghét do tôi bất mãn với Phật giáo nói chung tôi mới cảm tình với Phật giáo hoặc là do tôi bất mãn một ngôi chùa nào đó do tôi bất mãn một cá nhân tăng ni Phật tử nào đó cho nên bây giờ nghe nó tới chùa một phát là tôi đã không chịu nổi tôi ghét lắm nha đó. như vậy thì các vị thấy không à, chỉ riêng cái tình cảm mình thấy nó có hai rồi một là do mình thích cái gì đó quá thì mình chỉ tập trung đó mình làm lơ cái khác còn không nữa mình vì ghét cái gì đó mình không có quan tâm đến nó mặc dù cái đó là cái cần thiết nha đây đây là lý là lý do đó. cái chỗ này chỗ tôi quẹo tôi giảng thêm đó. tại sao mà mình không có chịu quan tâm đến cái này mình thấy sự ngày nào mà cũng nghe mà ông giảng ra rã ra rã tứ đế mình cái đó nó quan nó đâu có cái gì đâu mà nó quan trọng không quan trọng sao được nó quan trọng hơn cái sự nghiệp vật chất của các vị nữa vì sao vì cái thế giới này nó chính là những gì mà anh nhận xét đánh giá nhìn thấy tôi nhắc lại cái thế giới này nè cái địa cầu này nè cái xã hội cái đất nước này nè cái nền văn minh này nè nó chỉ là những gì mà mình đánh giá mình nhận xét thí dụ mà ông tiến sĩ thì ông nhìn cái thế giới này nó khác cái thằng mà biết chữ nha một cái người đàn bà mà thích phấn son à, quỷ mị đó, thì họ nhìn cái thế giới này nó khác cái người đàn ông mà cái người đàn ông mình nặng về tình cảm không giống cái người đàn ông nặng về lý tính nha mà một người đàn ông giỏi về lý tính đó, thì họ lại không giống người đàn ông nặng về cái tín ngưỡng tôn giáo nó khổ vậy đó. cho nên cái thế giới này nó ra sao thì tùy thuộc vào cái cái cảm nhận của mình nha mà trong khi đến nếu mình không học Phật pháp thì cái khả năng cảm nhận ấy có vấn đề tôi biết nhiều người ở đây nghĩ rằng tôi đang chiêu dụ tôi đang chiêu dụ chiêu hồi à, đang chiêu mộ tôi đang dụ khỉ tôi đang nhồi sọ tỷ não đem cái vị về với chùa với phật sai tôi chỉ mở ra cho các vị một vấn đề thôi đó là thế giới này nó là cái gì hoàn toàn do cái khả năng nhận thức của chúng ta có người nghèo quá toàn bộ thế giới này đối với họ nó chỉ là một, một cái mâm cơm mà tương đối là ngon miệng thôi họ ước mơ sáng trưa chiều tối họ chỉ ước mơ có một cái mâm cơm ngon miệng bên cạnh người thân tại sao tôi nói chỉ ngon miệng thương lắm có những gia đình mà chỉ có mấy món rau luộc rồi nước chấm gì đó ăn lấy đất ăn quanh năm vậy họ không có tiền đúng không không có tiền để thể là cải thiện đó không có gớm như vậy đó, nha cho nên khi có những người đó là cái thế giới này đối với họ nó chỉ là cái mâm cơm có lúc cái thế giới này đối với chúng ta chỉ là một cái người thân đang nằm bệnh hoặc quẹo ở trên giường bởi vì lúc đó mình là không còn lo gì hết chỉ tập trung vô cái người bệnh mà đang nằm là, là lắc lẻo trên giường có một số người thì cái thế giới này đối với họ nó chỉ là quẩn quanh mấy món nữ trang mỹ phẩm dầu thơm khăn tròn đồng hồ mắt kính có những người cái thế giới này đối với họ nó chỉ là bù lon con tán thôi có người cái thế giới này đối với họ nó chỉ là một miếng rẫy thôi một miếng ruộng thôi hoặc có người thế giới này đối với họ là một quyển kinh một sâu chuỗi một chuỗi tràn hạt một cái mỏ một cái am tranh mái lá trên trên rừng sâu đó họ chỉ bao nhiêu đó ngoài ra họ không biết gì hết nha nha cái đó cho nên tôi mới nói nhắc lại một lần nữa thế giới này nó là cái gì thì tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức và cái cái khả năng đón nhận của chúng ta chúng ta đón nhận được bao nhiêu và đón nhận kiểu nào nha cho nên đừng có tưởng là cái diện tích của trái đất nhiều đó thì đối với ai cũng vậy sai sai có người họ không mang họ không mang họ không mang đến cái đường biên giới biển đảo đất liền của đất nước họ không mang mà họ chỉ bận tâm có cái hàng rào của họ giáp vào hàng xóm thôi dễ sợ như vậy nha cho nên mình phải học giáo lý mình có học giáo lý mình có nghiền ngẫm giáo lý mà để mình có một cái hành trang để mình là cảm nhận nhận thức cái thế giới này cho nó khác đi thì khi mà anh nhìn thế giới nó khác đi thì anh sẽ có một cái hướng sống anh có những cái giải pháp yeah, mà khải dĩ gọi là xài đường để cho anh mỗi ngày một khá hơn khá đây là cái gì khá này là anh có khả năng an lạc hơn anh có khả năng thanh thản thoải mái tự tại hơn khá là khá vậy rồi chứ đạo phật không có hứa là làm cho mình giàu hơn khỏe hơn đẹp hơn tiến tâm quyền lực hơn đạo phật không có hứa bạn cái vụ tào lao đó nhưng mà đạo phật chỉ có hứa với mình chuyện này sống y như là chánh pháp sống y như phật dạy thì mình sẽ khá hơn là về những cái này nè về cái tầm nhìn về cái nhận thức và về cái cảm xúc an lạc cái đó đạo phật bảo đảm đạo Phật bảo đảm mình nhiều đó không bởi vì gọi là tham mô Hà hve rakati tham na cha rinh chánh pháp hộ trì bảo vệ cái người sống sống theo pháp kinh nói như vậy tham mô Hà hve rakati tham na cha rinh chánh pháp luôn luôn hộ trì cái người hành sống theo pháp hành theo pháp ừ luôn luôn cái đó là tôi tin điều đó như là tôi tin tôi có 10 ngón tay vậy nha chính chánh pháp dạy cho mình thấy mọi thứ là mù sương để mình buông có ai nắm được xương bao giờ à. chính chánh pháp dạy rằng con chỉ được bảo vệ tốt nhất khi con sống với cái tình thương bảo vệ người khác chính chánh pháp dạy mình điều đó nha con sẽ có tất cả khi con không nắm cái gì trong tay hết và thứ hai con sẽ được an toàn khi mà con lo bảo vệ người khác con biết nghĩ về người khác chính chánh pháp dạy mình những điều đó chính chánh pháp dạy mình trí tuệ và dạy mình từ bi mà tôi nghĩ rằng một người mà sống với trí tuệ và từ bi thì người này không có một cái lý do gì mà đau khổ có thể là người này có thể đang bệnh đó có thể đang già yếu có thể đang nghèo khổ đúng nhưng mà mấy cái đó mấy cái vẻ ngoài thôi chứ còn đời sống nội tâm của một người mà có từ bi có trí tuệ thì tôi e là họ cười rắc miệng luôn sung sướng tới óc luôn nha tới óc luôn ừ, tới óc luôn cho nên cái sự thật thứ hai đó là phải có thời gian để nghiệm ra một điều đó là chúng ta không có nhiều thời gian để mà đầu tư cho những hiện hữu trên đời chúng ta chỉ có thời gian để sống ngay tại đây và bây giờ về vật chất và bên cạnh đó là dành hết thời gian cho đời sống tâm linh tinh thần chúng ta phải thấy rằng cái sự có mặt của mình nó là khổ và mỗi đầu tư cho sự có mặt ấy đều là con đường dẫn đến khổ đó là sự thật thứ hai cái sự thật thứ ba muốn hết khổ đừng có thích trong khổ nữa cái sự vắng mặt của cái niềm ham thích chính là giải thoát cái sự vắng mặt của cái niềm đam mê đó chính là giải thoát nha thì giải thoát này nó gồm có hai đó là hữu dư y và vô dư y niệm bàn hữu dư có nghĩa là một người không còn phiền não nữa nhưng mà chưa có chết còn thở à, họ vẫn gò gan muốn đi đứng như mình nhưng mà coi như là cả lòng của họ là thanh thản họ nói theo của từ chuyên môn cái hữu duy niết bàn là gì có đó là cái cái, cái cái cái cái cái thời điểm mà người ta chỉ người ta đã chấm dứt cái tập đế rồi cái nguyên nhân sinh khổ người ta đã chấm dứt người ta chỉ còn sống với người ta chỉ còn lay lất với cái khổ thôi chỉ còn cái nguyên nhân sinh khổ của đời xa u là đã kết thúc có nghĩa là họ đang sống với cái cái cái nợ cũ của kiếp trước chỉ còn cái nợ mới họ không có gieo nữa nha ừ, đó ừ, nó đặc biệt đó gọi là hữu duy niết bàn tức là trả xong nợ ở đó cái gì nợ cũ thì đang tiếp tục trả nhưng nợ mới không có mà mượn thêm đó gọi là hữu duy niết bàn còn vô duy niết bàn có nghĩa là khi cái vị la hán mà tắt thở rồi là vị đó nợ cũ nợ mới đều đồng lúc đồng thời cùng lúc kết thúc nha đó gọi là vô duy niết bàn đấy đó là sự thật thứ ba có nghĩa là không có ừ, ham thích trong khổ nữa thì tự nhiên hết khổ và cái thứ tư đó là con đường thoát khổ con đường nó ở đâu nó ra nó không có gì lạ hết đấy con đường nó chính là rút ra từ ba cái cái, cái, cái, cái sự thật trước cái sự thật thứ nhất là mọi hiện hữu là khổ sự thật thứ hai thích cái gì cũng là thích trong khổ sự thật thứ ba hết thích thì hết khổ người nào liên tục thường xuyên liên tục thường xuyên thường trực không liên tục thường xuyên thường trực sống với ba cái nhận thức đó thì người đó được gọi là đang đang đi trên cái con đường thoát khổ tôi biết tôi nói là nhiều người nhảy lên tới nóc tôi vẫn bảo lưu cái, cái kiểu giải thích này nha tôi vẫn đường hoàng nghiễm nhiên bảo lưu cái đó định nghĩa giải thích này có nghĩa là khi mà một người tu tứ niệm xứ họ vẫn sống với ba cái nhận thức đó còn mình thấy trong kinh đó, nói rằng con đường thoát khổ chính là bát chánh đạo dạ thưa quý vị bát chánh đạo chính là cái con đường sống cái kiểu sống cái cách thế hành đạo của cái người mà luôn luôn sống với ba cái nhận thức đó. luôn luôn nhận thức rằng mọi thứ ở đời là có thích cái gì cũng là thích trong khổ thích trong khổ là đầu tư trong khổ muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa thì cái người mà thường xuyên sống trong cái nhận thức đó đó gọi là người đang có mặt trên cái con đường thoát khổ và con đường ấy nó có cái tên gọi là đạo đế và khi phân tích ra cho nó hơi chi tiết để cho mấy cái người mà sơ cơ họ nghe nó dễ nhớ dễ hiểu thì mình phân tích cái con đường nó ra thành tám nhánh đó là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ nghiệp mạng chánh kiến là cái gì chánh kiến là cái khả năng trí tuệ thấy được rằng mọi sự ở đời đều do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi à, hai cái đó là hai trí đó do duyên mà có có đó là trí nhân quả rồi cũng do duyên mà mất đi thì cái đó gọi là trí trí tăng tướng hai cái trí này cộng lại được gọi là chánh kiến nha yeah. là chánh kiến hai cái trí này nó sâu lắm rất là sâu cái trí đầu tiên là thấy rằng mọi sự ở đời này đều do các điều kiện mà có à, nhớ cái đó, cái đó quan trọng tại sao mình nó quan trọng là bởi vì khi anh thấy mọi sự ở đời này nó do các điều kiện mà có không phải ngẫu nhiên và không do một cái đấng trí tôn tối cao nào sáng tạo hết á thì lúc anh sẽ sống có trách nhiệm hơn Vì một thứ do duyên mà có những cái gì mà trong đời sống này nó đều là duyên nó đều là điểm bắt đầu cho một cái gì đó tôi nói rồi một sợi tóc một cái lá me một nụ cười một ánh mắt một sợi tóc một lá me là hai cái nhỏ xíu đúng không một nụ cười một ánh mắt một cái trề môi nhún vai lắc đầu thời gian diễn ra nó đó tất tắc chút xíu nhưng mà rất có thể nó là điểm bắt đầu cho một sự cố sự kiện một dữ kiện một thậm chí một biến cố ghê gớm nào đó mà mình không có ngờ cái vị biết mà chỉ vì một ánh mắt quay đó mình về mình ngủ cũng được mình ngủ được là vì mình thương nhớ cũng có mà vì mình nổi điên cũng có nó nhìn điểu á nó nhìn điểu á, mình điên lên có Đấy, quên mất một cái nhìn bây giờ các vị chỉ liếc mắt lên cái tin nhắn các vị chỉ liếc mắt lên cái cái cái cái cái cái, cái, ờ, Facebook thôi à, mà thấy những cái, cái comment mà tầm bậy tầm bạ đó chống lại mình chống lại cái tôi của mình là mình nổi dịch lên ngủ không được hai giờ sáng phải mở đèn ngồi vậy trả lời cho nó xong dễ sợ chưa cho nên đừng có nói là một cái một cái một cái một cái nhìn một cái ánh mắt ờ, hay là một sợi tóc một cái la me mà nó không có là là điểm bắt đầu cho một sự cố sự kiện dễ sợ tôi đã nói nhiều lần tôi nói những người tưởng tôi nói đùa một cái la me mà làm sao nó bắt đầu sự cố được có chứ thì chỉ nhìn một la me ta nhớ là một cái thời sinh viên uống đá chanh ở cái con đường di tân cây dài bốn mét đủ chưa rồi một sợi tóc tôi đã nói nhiều lần lắm một sợi tóc mà nó nằm ở trong cái dĩa bánh xèo thơm phức giòn rụm đó. mình nhìn sợi tóc nó dắt ngang mình ăn nổi không có bị ăn nổi không Nữa. một cái cọng rau muống ngắn khoảng chừng một cm mình thấy dính lên cái răng của một người đẹp à. khi nàng mỉm cười đó nàng nở nụ cười mà nguyên cọng rau nó nằm ở đó các bị nghĩ đó có phải là một sự cố không chứ tôi thấy hình như không bao nhiêu ống kính báo chí truyền thông ký giả đang gọi là ờ, hướng về mình đèn ờ, flash chớp tắt nhá sáng mà mình nở nụ cười đại đóa viên mãn mà nguyên cọng rau nó nằm một cm nó nằm ở đây là các vị kỹ có phải là tan nát không không các vị thấy một cm rau nó có phải lớn chuyện hay không nha yeah. ừ. cho nên cái chánh kiến là vậy đó chánh kiến Ờ, là thấy rằng mọi thứ do các điều kiện mà có và đã gọi là điều kiện ở đây nó rất có thể ờ, nó là một cái chuyện gì đó rất là nhỏ và chính cái chánh kiến nó cho mình thấy rằng mọi sự ở đời đều do các duyên mà có và bản thân nó lại là duyên cho vô vàng những sự kiện khác không biết các vị còn nhớ cái định nghĩa này không à, người học đạo hiểu rằng mọi sự ở đời đều do các điều kiện mà có vô số điều kiện mà có à, nghĩa là đồ lắp ráp thế giới là là là, là một cái chỗ lắp ráp mọi sự ở đời là do các điều kiện mà có thứ hai bản thân đó, đó lại là điều kiện cho vô vàng những sự cố sự kiện dữ kiện khác biến cố khác nhớ nha ừ. người học đạo phải thấy như vậy để chi trước hết là mình buông bỏ mình thấy điều đồ ráp hết à, thấy đâu những cái gì mình có mình thấy nó hay từ đồ ráp nó được lắp ráp bởi vô số điều kiện mình thấy một cuộc cái cái cuộc hôn nhân đẹp nhưng mà mình quên một chuyện đó là cái cuộc hôn nhân nó đã được vung sới từ bao nhiêu điều kiện từ phía chàng từ phía nàng từ phía gia đình hai bên từ sức khỏe tài chánh của biết bao nhiêu người cộng lại mới ra cái máy ấm gia đình ấy và bây giờ chỉ cần có một nụ cười một ánh mắt của một bờ vai của ai đó một vòng một vòng hai vòng ba của ai đó nó thấp thoáng trước cổng nhà thì rất có thể là nguyên một cái mái nhà nữa sẽ đổ sập các vị có biết không đừng nói với tôi là các vị không biết nha đừng nói với tôi như vậy dối trá nha có thể chứ ừ, có thể chứ thiếu gì ba cái tình công sở quý vị tình công sở là gì làm đâu dính đó là, là tình công sở nha ừ, dễ yeah. À. Ừ. cho nên là mình mình biết với cái chánh kiến này thì mình chuyện đầu tiên là mình buông bỏ và thứ hai là khả năng sống trách nhiệm tốt hơn ừ, đó là chánh kiến tránh tư duy là tôi đã giải thích rồi bữa nay tôi giảng sơ là vì mình đang học về bảy cái tư lương cho định mà uh-huh. chánh tư duy tôi nói nhanh nhanh nha mệt quá chánh tư duy nó gồm có ba đó là ly dục tư duy có nghĩa là lìa bỏ một cách có ý thức intentionally không lìa bỏ một cách có ý thức lìa bỏ một cách có ý thức đối với sự cám dỗ của của vật chất của tình cảm tình dục thì cái đó được gọi là ly dục tư duy đó là tránh tư duy thứ nhất cái tránh tư duy thứ hai đó là vô sân tư duy có nghĩa là mình không có bất mãn không có ý thức đối kháng với bất cứ người hay vật ở đời nha các vị có nghe kịp tôi nói các vị có nghe hiểu không vấn đề là cái hiểu không còn ờ, hay này nó ghi kịp nè bây à, giờ tư duy là lìa bỏ cách kết thúc ờ, cập nhật kịch rồi cái thứ hai đó là là là lìa bỏ cái tâm thái bất mãn tâm thức đối kháng đối với người và vật ở đời đó gọi là vô sanh tư duy à, lớn chuyện lắm chứ nếu mình không được nghe định nghĩa như vậy đó thì mình thấy bác chánh đạo này nó là chuyện trên mây chuyện trên trời chuyện của mấy cái bậc hiền thánh gọi là trên chín tầng cao sạch sai không phải chuyện của mình chuyện của chúng mình tại đây và bây giờ nha yeah. Ừ. có nghĩa là cái ly cái vô sanh tư duy là lìa bỏ một cách có ý thức cái tâm thái bất mãn tâm thức đối kháng đối với muôn loài gồm người và vật ừ. cái thứ ba gọi là bất hệ tư duy có nghĩa là lìa bỏ một cách có ý thức cái tâm thái gọi là xung đột mâu thuẫn cái kia là mới ở mức bất mãn thôi còn này là lìa bỏ cái tâm thái xung đột mâu thuẫn ừ. ờ, đang trên đà gọi là bạo lực bạo động thì gọi là bất hại tư duy có nghĩa là gì là một cái trạng thái tâm là là mình lại bỏ bỏ một cách kích thức cái trạng thái tâm xung đột mâu thuẫn ở cái mức độ là là hành động qua thân và khẩu bung ra những cái câu phun phun phun ra những cái câu mà làm cho người ta phải máu lệ à, ra tay tấn công à, triệt hạ tiêu diệt à, chà đạp đối với người với vật có cả vật nữa với người và với vật chứ không phải chỉ với người không giận quá đập bàn đập ghế đập chén đập dĩa đập máy móc ờ, đốt nhà ờ, luyện đá vô cửa kiến thì cái đó đều là hại tư duy hết chứ còn mình đừng có nói là ờ, tôi đâu có làm đâu tôi có luyện không cũng đá vô cửa sổ để làm dữ vậy cái đó là, là hại tư duy đó. có nghĩa là mình mình biến cái bất mãn nó thành hành động mình dùng cái tâm thái xung đột và mâu thuẫn ở cái mức độ gọi là ngoài kiểm soát ngoài kềm chế để dẫn đến một cái động thái thể xác tay chân hay là bằng ngôn ngữ lời nói để gây ra cái sự đổ vỡ tan nát sụp đổ hư hao trên người và vật thì cái đó được gọi là hại tư duy mà lìa bỏ hại tư duy thì được gọi là bất hại tư duy thì ly dục tư duy vô sân tư duy và bất hại tư duy ba cái ông này cộng lại được gọi là chánh tư duy và cái bài kinh tư lương này ngày dạy cái gì ngày dạy rằng từng điều ở trong mặt thành đạo hỗ trợ lẫn nhau mặc dù bài kinh nói là uh, trong bát thánh đạo bảy cái thánh đạo kia nó, nó hỗ trợ cho cái, cái, cái định hỗ trợ cho cái chánh định trong bài kinh này nói như vậy nhưng mà trong thất giác chi trong nguyên một cái phẩm thất giác chi mà của tương ưng bộ kinh ấy, thì ngài dạy rõ hơn ngài dạy thế này đức phật ấy, ngài dạy rằng cả 37 bộ đề phật nhóm này chính là nhóm kia thứ hai từng điều trong 37 ấy cái này nó hỗ trợ cho cái kia các bạn nghe kịp không trong 37 có bồ đề bạn nó từng nhóm chính em tứ như y tốt tứ chánh cần tứ niệm xứ ha rồi tất giác chi bác chánh đạo ha Đó, ngũ căn ngũ lực ha Đó. thì là từng nhóm không mà nhóm này chính là cái nhóm kia nhóm này chính là cái nhóm kia và từng điều trong mỗi nhóm tôi nói tiếng việt thật là kỹ từng điều trong mỗi nhóm không từng điều trong mỗi nhóm thì nó luôn là hỗ trợ cho những cái còn lại uhm. cho nên mình thấy chính cái chánh kiến khi mà được phân tích đến đầu đến đũa rạch rồi dạ, như vậy thì nó chính là cái nền tảng cho bảy cái thánh đạo còn lại ờ, chánh kiến mà học cho kỹ mình mới thấy nó là cái nền cho bảy cái còn lại rồi tới cái chánh tư duy chính cái chánh tư duy đó, đó là cái nền cho bảy cái còn lại mặc dù bản thân nó lại được hỗ trợ từ bảy cái kia không biết trong trung có ghi có nghe kịp cái này không mỗi điều trong bát thánh đạo đó được hỗ trợ bảy bởi bảy cái kia và bản thân nó vừa được người ta hỗ trợ mà lại vừa hỗ trợ ngược lại người ta đó, trong kinh tương đương là hiểu như vậy nha tôi vang các vị làm ơn nhớ cái chỗ này nha phật tử mà đốt nhang rồi cầu nguyện rách miệng mà hỏi tôi bằng thành đạo ấm ma ấm mớ kể ra tào lao nha thì hoang phí nha và chưa hết bữa nay tôi nói ra những cái chuyện mà làm cho các vị gọi là chảy máu tim đó là bao nhiêu thế hệ phật tử việt nam đã hiểu sai bét sai tuốt tùm tuột tất tần tật về cái gọi là Phật thánh đạo nói chung và cái gọi là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nói riêng sai bét hỏi ai cũng trả lời giống nhau hết hỏi chánh ngữ là gì có người nói chánh ngữ là nói cái câu đầu tiên là nói trước cái này nói lời chân chánh rồi còn có người thì họ không xài nói mà nó là lời chân chánh không hỏi chân chánh là sao thì cái đó dễ rồi là không nói dối không nói đâm độc không nói ác độc không nói vô ích đó gọi là chánh ngữ mà một người có có kẻ thì nói là chánh ngữ là nói lời chân chánh còn có nghĩa là lời nói chân chánh nó cứ trở qua đó lại một là nói lời hay là lời nói à, đã không một bên thì nói theo cái nghĩa động từ một bên nói là nghĩa danh từ à, nghĩa động từ thì chánh ngữ là nói lời chân chánh còn nghĩa danh từ là chánh ngữ là lời nói chân chánh đã không sẽ bét sẽ bét không phải sẽ bét cái chánh ngữ là cái trạng thái tâm lý làm ơn nhớ dùm ai ghi dùm tôi cái này làm ơn sửa tôi cái này chánh ngữ là cái trạng thái tâm lý nào mà nó giúp cho mình nó có những phát biểu chân chánh nha yeah, làm ơn ghi dùm cái đó chánh ngữ là cái trạng thái tâm lý nào mà nó giúp cho mình à, có được những phát biểu chân chánh và có học a tỳ đàm thì cái chỗ này mình hiểu ừ, sáng tinh à chánh ngữ chính là tâm sở đó là một trong 25 cái tâm sở khổ quá cái râm này tôi nói tôi dạt tôi không thấy mặt tôi khổ quá đi một cộng ba cộng với 14 á, là nó bằng ra là tâm tâm xấu à, cho cái quả khổ rồi một cộng 13 cộng với 25 á thì nó bằng ra là cái tâm lành à, cho cái quả vui thì á cái chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng là ba cái ông này là ông nằm trong con số 25 để các vị còn nhớ không cái vô hình cái bóng được viết nhanh nè nha nhanh ghê à, nha ừ. tức là thứ một cộng 13 cộng 25 cái là nó tâm lành thì tôi nói cái này nghe cái vị hết hồn nè muốn thành thánh từ chánh đẳng giác cho tới sơ quả tinh văn đều phải tu tập ba la mật hết thì cái mười ba la mật đó bên Bắc Tông mình kêu là lục độ không bên mình là thành thập độ thì thập độ hay lục độ đó đều nằm hết ở trong con số 25 này nè chưa hết bao nhiêu cái đức lành của hiền thánh ba đời mười phương bao nhiêu đức lành good quality của thánh hiền ba đời mười phương đều nằm gọn trong số 25 này ba la mật cũng là ba cũng là nằm trong 25 37 bồ đề phần cũng nằm trong con số 2 trong con số 20, 13 25 13 chứ phải kể từ 13 trước nữa có thể 13 nữa cái nói 10 13 25 này 13 mà cộng 25 này nó bao trùm tất cả cái đức lành bao nhiêu con đường tu chính và giải thoát 13 với 25 này nè bao nhiêu con đường tu chứng giải thoát bao nhiêu hạnh lành đức tốt của tất cả thánh hiền ba đời mười phương từ mười cái ba la mật cho đến ba mươi bảy pháp bồ đề phẩm trợ đạo tới phẩm phẩm là pháp bồ đề đó pháp phẩm trợ bồ đề đó đều nằm hết ở trong con số mười 13 25 này nhớ rồi tất thể những cái cái chuyện mà thập ác sát sanh trộm cướp tất cả những cái ngũ nghịch đại tội giết cha giết mẹ giết la làm thân phật chảy máu chia rẽ tăng đoàn tất cả đều nằm gọn ở trong con số 10 13 14 các vị có ác bằng trời thì cũng là 13 14 các vị đó là cọp beo rắn rít cũng là nằm trong 13 14 các vị đó là thánh hiền mà trí tôn vô thượng như đức phật chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề a đậu đa la tam niệm tam bồ đề thì cũng là nằm số 13 10, 13 25 nhớ nha rồi như vậy thì mình đang học về chánh ngữ những nghiệp các bạn là sao chánh ngữ là cái điều kiện tâm lý nào mà giúp cho mình có được những phát biểu chân chánh những phát biểu mà có lợi cho mình cho người đời này đời sau bốn cái đó nha mình người đời này và đời sau phải bốn cái này cộng lại thì được gọi là cái chuẩn cái chuẩn cái chuẩn thiện nhớ nha bất cứ cái thiện nào nó phải hội đủ bốn cái chuẩn này là cái đó nó vẽ là có lợi cho mình cho người đời này đời sau bất cứ cái thiện nào thí dụ như bây giờ tôi đi móc túi thì trước mắt đường tôi có được nguyên cọc tiền như vậy thì có lợi quá đây chứ đúng không chắc chắn rồi có lợi quá tự nhiên tôi được ờ, tôi móc cái đường tỷ hai cái miệng nghĩ cho nó có lợi không quá lợi đi chứ không nhưng có một điều đó cái lợi mà tôi có được tỷ hai đó nó là có một người nào nó bị họ bị mất tỷ hai đúng không vì nghĩ đúng không tôi móc túi được một tỷ hai thì phải có cái người mất tỷ hai chứ như vậy thì tôi có lợi nè nhưng mà người khác bị hại chưa hết cái tỷ hai đối với tôi đó tôi nghĩ nó là lợi thật ra nó có phải lợi hay không thì chỉ có trời biết vì cái tội móc túi thứ nhất người ta bắt được là tôi mềm xương pháp lực mà sờ gáy là tôi mọt gông bản thân tôi chết rồi bị xa đọa bản thân tôi đó, thì chết rồi xa đọa không mà pháp lực mà sờ gáy là tôi mọt gông mà người mất của mà họ thấy được đó là tôi gọi là mềm xương như vậy thì một tỷ hai này nè nó có phải là số tiền quá nhỏ để là mua ba cái kia không là số tiền quá đắt quá đắt nha yeah để mua cái mua để, để để bán đi cái sự hạnh phúc của tôi đó là số tiền nó có tiền nó là quá rẻ nhưng mà mà mà số tiền đó, đó là là nó, nó dù quá nhỏ mà dù quá lớn quá lớn này có nghĩa là đối với tôi tỷ hai bự thiệt đó nhưng mà lấy tỷ hai đó mà tôi đi tôi mua tôi, tôi đi tôi bán hết bao nhiêu cái là tự do an lạc hạnh phúc của tôi thì tôi nghĩ sao cho nên ở đây cho nên ở đây nên là cái việc thấy một cái việc thiện là phải có lợi cho mình nhưng mà lợi về tâm linh và tinh thần nó gọi là lợi chứ lợi về vật chất đâu có kể nha là chưa hết lợi cho mình lợi cho người đó kia là chưa hết đời này không có đủ phải lợi cái lợi đó cho đời sau nữa thí dụ như tôi bây giờ tôi tôi nghèo dữ lắm tôi bệnh hoạn tôi già cả dữ lắm không tôi không có cái ừ, tiền tiền bạc tài chánh sức khỏe để mà giúp ai hết nhưng mà tối thiểu tôi sống bằng cái lòng lành tôi sống bằng từ bi bằng trí tuệ nha thì cái giây phút đó trước mắt tôi được hạnh phúc tôi được an lạc nha chưa hết những cái người mà ở gần tôi đó họ các vị tưởng tượng ở gần cái người mà từ bi trí tuệ đó cái vị nghĩ nó, nó dễ chịu hơn là gần cái thằng mà nó thiếu hai cái đó đúng không chưa hết tôi mà tắt thở rồi thì tôi sẽ ra đi với cái đó, đó như vậy thì cái đó nó có lợi cho tôi nè có lợi cho người khác nè mà nó có lợi cho đời này và cho kiếp sau đó là nói gọn đó. còn nếu mà nói rộng ra đó, khi mà tôi sống mà đạo hạnh bất cứ ai mà cho tôi cái cái tâm sẽ răng cho tôi một ngụm nước đều là công đức lớn hết Nhé. yeah. khi mà tôi sống hiền thiện đó thì cứ ai cho tôi một cái cái tâm xẻ răng một cái ngụm nước họ chỉ đưa cái nắp nước cái nắp nắp cái nắp chai đó họ ho cho tôi hóp một cái thôi công đức vô lượng các vị có thể không tin đó là mặt sát nha nhưng mà đó là một cái chuyện trong kinh đã nói như vậy tức là hỗ trợ giúp đỡ cho một cái kẻ mà có cái nội tâm tu anh đó thì công đức vô lượng nha ừ, cho nên cái chuẩn thiện ở đây nó phải là cái gì mà nó có lợi cho mình cho người đời nay đời sau thì cái nó mới được gọi là là thiền chưa hết đâu quý vị một lần mà quý vị làm ác đó cái vị đi nói xấu người ta đó, nói cho nó sướng cái miệng đó. mình nghe trước mắt thì mình chỉ thấy rằng nó chỉ sướng thôi chứ mình đâu có thấy là cái hậu quả của cái sướng đó nha nhưng mà cái vị biết là cái này cái vị mới thấy khiếp mình đi nói xấu người khác mà người ta biết được rồi là chắc chắn là nó phiền dữ lắm rồi nha rồi chưa hết nói xấu nhầm cái người có đức độ nói xấu một câu nói xấu mà nó tấn công người có đức độ hoặc là nó tấn công vào, vào lợi ích của đám đông nghe một là cái lời nói xấu đó nó nhắm vào một cái cá nhân đức độ hay là nó lại chạm đến cái quyền lợi của một đám đông thì cái tội này nó nặng vô vàng nặng vô vàng chưa hết do cái quả mà tôi nói xấu đó đời đời tôi sanh ra đó là tôi bị lãnh cái quả mà bị người ta nói xấu bị cái thị phi là đầy đầu luôn chưa hết cái kẻ nào mà nó gieo rắc thị phi cho tôi đó cái kẻ đó nó tiếp tục nó lại gieo một cái quả một cái nhân xấu cho cái kẻ đó mà tại sao nó lại chọn tôi là bởi vì tôi tôi bị cái nghiệp xưa mà cho nên đời sao nó gặp mặt tôi là nó muốn gieo rắc cái thị phi tại sao nó không gieo cho thằng tèo thằng tí thằng A con B mà nó lại chọn tôi tại sao là bởi vì do tôi đã có gieo nhân xấu cho nên đời sau bà đứa nào nó gặp tôi cũng khoái gieo rắc cái thị phi cho tôi hết nhưng mà đâu phải là nó nó gieo vậy có nghĩa là là là, là hết chuyện đâu đâu khi mà nó gieo cái thị phi cho tôi là nó đang, đang tạo ra một cái nhân mới cho họ như vậy thì chỉ cần một cái câu nói xấu của tôi trong kiếp này nó lại trở thành ra là nguyên một cái sợi dây bất thiện dài vô tận cho đời sau với vô số người bị dây dưa vào trong đó cái trong cái trong rung nó hiểu này không ta còn khi mà tôi bố thí đó, khi mà tôi nói lời lành đó, tôi sống bằng cái lòng từ bi đó từ bi nè sống bằng bố thí nè sống với những câu nói lành nè thì đời sau tôi sanh ra đó là lúc nào người ta gặp mặt tôi ta cũng muốn cho hết trơn nhé đó là một thứ hai tôi luôn luôn nói luôn luôn phát biểu bằng cái từ tâm thì đời đời tôi sinh ra ai gặp tôi họ cũng thương hết họ luôn luôn họ dành cái lời dễ nghe cho tôi họ chửi ai không biết nhưng mà gặp tôi họ có cái gì đó làm cho họ nó không có đầm nó không có nở nó không có cam mà họ phải nói mềm với tôi họ mới chịu và chính từ đời tôi tôi có thấy tôi có thể gặp nhiều người mà tôi nhìn họ tôi nghĩ trong bụng giỡn một chút xíu cho họ nhột rồi mình cũng không nở nó hỏi hiền lắm gặp tự nhiên mình thương à. mình nghĩ cái người này mình chỉ dở một câu là cho họ nhọn là mình đã không đầm nói gì mình chửi họ nghe nhưng mà có nhiều cái người mà tôi gặp họ tôi chỉ muốn hỏi chết rồi cái gì biết không tôi chỉ muốn hỏi chết đi nha chứ đừng có nói mà muốn chửi họ nha có nhiều lắm có nhiều lắm bữa nay tôi đếm ờ, từ hồi có calama đó giờ tôi đếm được cả chục người rồi rồi tôi nói tôi không có dám giết ai nhưng mà tôi nghe họ chết tôi mừng lắm gì biết không nghe họ chết tôi mừng lắm ừ, mừng lắm cho nên là một lần mà có người sống thiện ấy, một phút sống thiện ấy, là mình đã gieo rắc một chuỗi thiện cho vô số người vô số người các vị biết không tại vì tôi dễ thương cho nên đời đời tôi sanh ra người khác họ nhìn tôi họ thương và chính vì họ thương tôi họ giúp đỡ tôi hỗ trợ tôi thì họ lại tiếp tục họ gieo cái nhân lành khác nhớ nha cho nên cái chánh ngữ là gì là cái tâm thái cái tâm thái một cái trạng thái tâm lý mà nó khiến cho ta có được những phát biểu lợi mình lợi người đời này đời sau đó gọi là tâm sở chánh ngữ tâm sở chánh nghiệp là sao là cái tâm thái là một cái trạng thái tâm lý mà nó giúp mình chọn lấy cái chuyện đàng hoàng lợi mình lợi người mới làm thấy cái gì vậy không làm thì cái đó đó cái cái cái, cái tâm thái mà chọn lọc mà hành động nó chọn lọc hành động nó tâm thái nó được gọi là chánh nghiệp đó là một thức một tâm sở trong 25 cái tâm sở mà mình mới vừa học nha phải học như vậy đó nhớ cái đó, đó. rồi cái chánh mạng là sao nó lại tiếp tục là tâm thái chứ có người là cứ bao nhiêu người Việt Nam các vị biết là hỏi họ đi ở ờ, chánh ngữ là gì cứ ờ, chánh ngữ là nói lời chân chánh hoặc là chánh ngữ một là nói lời hai là lời nói còn chánh nghiệp là sao chánh nghiệp là hành động chân chánh các vị quên một chuyện rất là quan trọng ở đây không thể là hành động được mà nó là tâm thái hành động vì sao vì trong kinh nói khi mà hành giả rồi tu thiền khi một cái người mà Ừ, bố thí trì giới thì rất có thể ngay trong khoảnh khắc đó nó có đủ bát chánh đạo trong lòng của họ tám cái có mặt cùng một lúc rất có thể nha ừ. mà nếu mà mình định nghĩa ờ, chánh nghiệp là hành động chân chánh thì chết rồi nó không phải là cái hành động lúc đó nó chưa có xô ra ngoài nó chưa có biểu hiện ra ngoài bản thân cái chánh nghiệp nó mới là cái tâm thái cho nên hành động theo cái chỉ đạo chánh nghiệp thì đúng chứ còn nếu mà định nghĩa chánh nghiệp là hành động chân chính là sai là vì đó là như là vấn đề tâm lý mà khổ quá đi mà nhiều người họ lỡ nói tào lao rồi bây giờ là nghe buổi giảng là bắt đầu họ, họ sẽ chửi tôi như là chó bởi vì tôi đã chạm tới cái sai của họ họ đã lỡ giảng cho người khác nghe như vậy rồi họ sẽ tìm đủ cách để mà họ chống cái này nhưng mà làm ơn các vị nhớ dùng cái này các vị nghĩ cái vị gác cái chân của các vị lên trán các vị nghĩ có phải không mấy cái bát chánh đạo này nó đều là trạng thái tâm lý cho nên ví dụ như là chánh ngữ mình không thể nói là lời nói được không thể nói là lời nói chân chánh được mà cũng không thể nói là nói lời được không được mà nó là trạng thái tâm lý chánh nghiệp cũng vậy nó là cái trạng thái tâm lý nào mà khiến cho ta có chọn lọc trong hành động không làm cái bậy mà chỉ làm cái đúng thôi làm cái gì mà lợi mình lợi người đời này đời khác thì cái đó nó là cái tâm thái đó đó, đó là chánh nghiệp nghe kịp chưa rồi chánh mạng chánh mạng là cái tâm thái nào mà nó giúp cho mình chọn lựa cái sinh kế cái là cái cái cái cái hướng cái cái con đường kiếm sống đó. À, nó chọn nó cho mình một cái cái hướng gọi là một cái một cái hướng sống một cái hướng sinh nhai mà không hại mình không hại người đời này và đời sau thì nó gọi là chánh mạng mà tại sao mà gọi là mấy cái này được kể vào trong bát chánh đạo là vì sao là vì bát chánh đạo có cái điểm đặc biệt thế này bát chánh đạo là hình thức nói rộng nói rõ nói rộng nói rõ của tam học bát chánh đạo là hình thức nói rộng nói rõ của tam học là hình thức nói rộng nói rõ của tam nghiệp tức là thân khẩu ý nhưng mà trước hết là nói vào trong mặt tâm lý chứ không chưa nói ra ngoài chưa chưa chưa bởi vì trong a thì đàm nói rằng trong cái cảnh khắc mà đắc đạo là vị thánh phải có đủ tám cái này cùng một lúc thì hỏi lúc đó nó phải là tâm lý là cái giống gì còn đằng này cứ mở miệng ra là chánh ngữ là lời nói chân chánh chánh nghiệp là hành động chân chất và trong một cái tích tắc á, là chưa được một phần tỷ của dây là nó đã có 8 cái thì làm sao mà chánh ngữ là lời nói chân chánh chánh nghiệp là hành động chân chánh rồi ờ, cái bạn là sinh kế chân chánh mà kế cái nỗi gì mà chế có một phần tỷ của dây mà là làm gì của sinh kế trong đó cho nên nếu mà phân tích ra thì nó là như vậy chứ thật ra nên là làm ơn đọc những tôi cái bộ quá thứ sau mới đa mắc gắt các vị uh, ghi tôi tả thí xăm sẽ ghi tôi ghi luôn cho rồi chứ chờ các vị ghi tầm tháng tám luôn và thí xăm thí đa mắt cá à, tam tạng cuốn ba mươi và mấy bên ờ, ba mốt rồi xong tam tạng cuốn ba mốt ừ, nhớ ra đó tôi nhớ người ta định nghĩa người vô ghi luôn cái này luôn trong cái phần đó là phần mắt rất tha rồi trong đó đó trong cái trong cái quyển bánh samida mất giá dạ, của ngài giải đạo tam tạng cuốn mốt vì này có được dịch loại có hiện nay thì tôi biết có ba bản dịch hiện nay tôi biết có ba bản dịch cái bản thứ nhất là bản của thượng tọa vô nghệ giải đạo tức là thượng tọa pháp chất viện chủ ờ, là chùa nguyên thủy quận 2 cắt lái xã thạnh mỹ lợi thành phố hồ chí minh đó dạ, bản dịch đó. cái bản dịch thứ hai là của ờ, ông Nguyễn Văn Ngân một cư sĩ Việt kiều Canada và cái bản dịch thứ ba là bản dịch của thượng tọa là chánh thân còn gọi là thượng tọa Nguyệt Thiên Inda Chando ờ, cái vị dịch giả mà coi như là kỷ lục của, của anh Nam trong Việt Nam coi như là dịch nhiều kinh Bali nhất thì như vậy chúng ta có tất cả là ba ba ba ba ba ba bản dịch tiếng việt của cái quyển ờ, cái bộ gọi là vô ngại giải đạo này à, và gọi là hòa thượng ờ, giác chánh ở trên ờ, trên trên chùa Vũ Đức Biên Hòa hòa thượng có một có làm gọn lại cái nội dung của bộ này chạy ra là mình có tới bốn cái tài liệu để đọc cái bộ này à, đọc mà nó xui một chỗ đó là cái phần đó những cái phần này bây giờ nó bằng cách nào mà nó đến tay được phần tử Việt Nam nó rải rác ví dụ như cái bản in cái bản dịch của ông, ông, ông, ông của cụ cụ Nguyễn Văn Ngân đó thì tôi cũng tôi tôi tôi biết là có trên mạng online chứ còn mà cái số bà con mà mà cầm cái tháp lịch hay là cái iPad để mà đọc đó thì tôi nghĩ chắc không có nhiều nha không có nhiều và bây giờ tôi nói tôi xây qua cho bà con coi thì đó đó mà con thấy không tức là tôi là người chuyên đọc sách online mà tôi vẫn phải có một cái thư một cái thư viện hệ quá một cái tủ sách một cái tủ sách ừ, ở Mỹ một cái tủ ở châu Âu và mai này thì tôi sẽ tha ở bên châu Âu về bên Calama ở đâu phải có sách bởi vì cái tháp lịch thì ờ, không phải sách nào cũng có thứ hai ừ, cho tới bây giờ ở tuổi 50 này tôi vẫn nghiện nghiện cái cái cái, cái cầm sách ra tôi nghiện cái mùi giấy ừ. và mình đọc cái ờ, cái sách có nhiều khi mình còn có ghi chú này nọ trong đó được không ừ. chứ còn mà ừ, đọc thấp lịch thì chịu chết rồi mình phải lấy cái nốt riêng một cái phải lấy cái nốt riêng thì nó mệt lắm còn kia mình làm thẳng ra nó luôn chứ còn cái còn nói thì nói ra thì sang lắm nó có online là tốt rồi dĩ nhiên nên có ấn bản con nên có cái electronic ờ, version nên có nhưng mà phải có một cái bản bản in giấy thì làm sao mình in được cái đó in được cái bản dịch của cụ Nguyễn Văn Ngân của thượng tọa uh, chánh thân của thượng tọa vua ngày giải pháp chất à, đó là bốn môn của, của cái quyển mà uh, gọi là sang định ừ, có có quyển sang định sang sang không có rê nó sang định là mình combine lại đó của của hòa à, thượng giác chánh dù vũ đức này, mình có bốn quyển rất đặc biệt lắm trong đó tôi phải đánh một vòng nữa tôi quay lại tại sao tôi muốn mà con phải đọc cái bộ đó và con đọc cái bộ đó rồi nếu mà có được sự hướng dẫn của thầy bạn mà cho ok đó không thì coi như là, là chẳng hạn như có một người này, nè bây giờ trước mắt mình thấy là ở Việt Nam mà tôi có thể đơn cử một số người chưa tăng thì giỏi nhiều lắm nhưng mà bây giờ tôi nhớ nhiều kể nhiều ví dụ như mình có thể liên lạc với thượng tọa giác giới ở vĩnh long thượng tọa chánh minh ở bồ đề vũng tàu thượng tọa bủ hiền ở mỹ tho thượng tọa ờ, pháp nhiên pháp nhiên ở quận sáu sài gòn đó là những cái vị mà hòa thượng tọa pháp chất ở bên ờ, quận 2 uh, hoặc là chư tăng ờ, quyền không quế hoặc là những đặc biệt là cái như ngày ngày tỉnh giác chùa giác quan ngày hộ pháp chùa chùa núi dinh thì coi như là xong viên rồi kể cả là ni sư liệu pháp ở viên không ni đấy đó là những cái địa chỉ mà các vị có thể nhờ kệ giúp đỡ chưa kể những cái tăng sinh tăng ni ni có ni nữa tăng ni sinh ni là mấy vị tu nữ của Việt Nam du ờ, học ở miếng điện ở tích lan ờ, hôm nay là ngoài ngoài cái khoa bản học vị tiến sĩ ra thì đó là những vị thực học ờ, có những vị giỏi động trời phải nói là động trời đó, thì như bên miến điện là có mấy vị địa, sư cô ờ, giới hương rồi cô hè la rồi thì ờ, của ờ, số vị tôi cũng quên cha cái tên nhưng mà đại khái người giỏi nhiều lắm đại khái cái người mà giúp cho các vị gọi là nghiên cứu gọi là cái bộ này thì tầm tầm là khoảng chừng hai chục ừ, còn mà tôi xin ờ, sám hối những vị mà tôi không biết hoặc là tôi không có nhớ để kể ra ở đây nha chứ đừng có nói là phe phái gì đây tôi nhức đầu lắm nha Việt Nam mình cái, cái vụ này mình bệnh như lắm mình bệnh mình nghe nói cái gì mình hay kiếm cho mình chọt mình là bốn ngàn năm gian lấn ờ, bốn ngàn năm gian hiến mình nó, nó mệt cho nên đừng có trách tại sao mà tai trời áp nước từ thiên tai nhân quả nó đổ cho mình thì từ, từ cái não trạng nó đi ra cái gì cả À, thì ở trong cái bộ gọi là mắc trong cái bộ Vasavida này nè trong cái phần gọi là mắc cái cả tha cái phần đạo luận ấy thì trong đó có giải thích ý nghĩa rốt ráo của chánh kiến là cái gì là đắc sanh là cái thấy cái ý nghĩa rốt ráo của chánh tư duy là của chánh tư duy là cái gì là, là sankapana là suy nghĩ là tư duy rồi cái ý nghĩa rốt ráo của của của của chánh mạng là gì là vô vodana là cái sự liêm sĩ là cái sự trong sạch trong cái ý thức sống vô vodana là sự trong sạch sự liêm sĩ trong ý thức sống rồi chánh niệm là gì cái là sự an trụ trong từng giây ừ, của tâm ừ. sự tỉnh thức upat thất tí là sự an trụ là sự an trụ nghe chưa vĩ mà cái sự cố định á, à, từng giây từng cái khoảnh khắc à, hiện hữu một cách sinh động còn cái định á, nó là quyết khe ba cái nó là cái sự không tán loạn lập chụp cái này cái kia cái này cái kia ờ, trong đó định nghĩa rốt ráo như vậy mà mình thì không chịu đọc tôi ớn nhất là cứ đè mấy cái cái cái, cái cuốn sách cái bên cạnh mình quơ đụng cái nào còn đọc cái đó thì tôi cũng phải nói thiệt với bà con cái này bà con cũng uống thuốc nam mà không bà con uống thuốc nam cũng thuốc tây cũng thuốc bắc này thuốc bắc là thuốc tàu thuốc nam là thuốc ta còn thuốc tây là thuốc mấy người cha mũi lọ mặt xăm mình bị bệnh mình biết không có phải là gần nhà mình á, ai à, mà tiếp xúc với thuốc men ở ống tim á, mình đều nhờ anh cha đó anh cha đi thiến heo anh cha chích heo mình cũng rước về để mình hổ về thuốc men mệt lắm mặc dù chả cũng có biết chút đỉnh không trụ sinh rồi cầm máu chả biết nhưng mà chả là thiến heo rồi. rồi không có phải là cái nhà thuốc nào gần nhà mình là nó là vũ trụ mình không màng cái chỗ khác nó không có phải đi kiếm chỗ khác chưa hết mình cũng phải dò dò coi chỗ nào có khả năng bán thuốc giả và chỗ nào mình tin được đấy nó nhiều lắm nhà thuốc tây là mình phải xét lại cái dược sĩ mình phải xét lại đó. bác sĩ mình phải xét lại đó. rồi cái người tá mà vô nước biển cho mình chích ven chích ờ, tĩnh mạch cho mình mình cũng phải lựa người chứ không phải là thấy thằng cha nào ờ, có xài ống tim là mình rước về nó lụi như là nó chích heo đó thấy bà luôn nha cho nên là làm ơn khi mà học đạo thì mình cũng phải có một cái sự lựa chọn nhé ừ, lựa chọn bởi vì mình là mình nhớ là mình chỉ có một đời thôi mình không thể nào làm chủ bạch cho người khác mình gọi là theo đuổi một cái hướng dẫn gọi là sai lạc nhầm lẫn rồi cuối cùng mình ăn cho hết nha tiếng việt nam kêu ăn cho hết nha ừ. gọi là cái từ mà trong cái giới thương mại bình dân nó kêu là hốt hụi chót nó có như hốt hụi luôn hốt hụi chót luôn cho nên là là nhớ cái đó rất là quan trọng đấy chánh kiến cái thứ gì chánh ngữ cái niệm tại sao mà trong cái con đường tu chứng mà nó là có nhét cái vụ sinh kế ở đây là bởi vì nãy tôi mới nói bắt chánh đạo là cách nói rộng của tam học mà đã nói là nói rộng thì phá đá phải đá động đến những cái khía cạnh những chi tiết mà liên hệ ừ, đến cái đời sống của bản thân cái người tu học đấy anh sống bằng cái gì anh nói lời chân chánh ok anh hành động chân chánh ok anh suy tư chân chánh ok anh có niệm anh có định anh có tinh tấn ok nhưng mà anh sống bằng kiểu gì đó cho nên cái cái cái, cái ý thức nào mà nó nó nó nó nó nó, nó, nó, nó chỉ đạo nó dẫn đạo cho anh có được một cái đời sống không hại mình không hại người đó thì ý thức ấy được gọi tên là chánh mạng đó là xé ra mà nói chứ còn thật ra đó một cái vị mà trong kinh nói một vị mà mà tăng mà đắc a la hán một vị tăng mà đắc a la hán trước đây có bày hay bê bối bừa bãi cỡ nào không cần biết chỉ cần vị tăng mà đắc a la hán xong thì tự nhiên cái đời sống ngôn ngữ hành động của vị đó y chang như bao nhiêu vị a la hán ba đời mười mười phương cả nhớ là cái này nhớ nha cái này đặc biệt đây gọi là tâm kinh gọi là Ariya quan sát hoặc là Ariya thâm manh vô thâm manh vô gọi là cái truyền thống nha cho nên khi cần nói rộng thì mình có nhét cái vụ chánh mạng vô trong đó không chứ còn thật ra đó, là đó là trạng thái tâm lý thôi với cái trạng thái tâm lý mà của chánh ngữ chánh nghiệm chánh mạng thì mình có thể dùng trong mọi tình huống kể cả một người đắc đạo mà vẫn phải có cái tâm sở này chứ chứ ở đây mình đừng có hiểu cái kiểu mình xin kế mình cứ đưa cái vụ xin kế vô nha nói theo nghĩa đời thường đúng đây là cái tâm thái để chúng ta sống bằng cái sinh kế làm lành à, lợi mình lợi người nhưng mà nếu mà nói sâu hơn một chút đó là một trong những cái điều kiện tâm lý để chúng ta sống tốt hơn và thậm chí giúp chúng ta được giải thoát phiền não giải chấm dứt sinh tử đấy thì thì thì thì thì phải hiểu tới cái mức như vậy đó nha phải hiểu. có nghĩa là có những tình huống Đức Phật không hề nhắc đến thì trên trên trên mạng nhưng mình phải hiểu ngầm đó có bởi vì không có một cái cái tâm lành nào mà thiếu chánh mạng trong hết chuyện nó không có nhớ rồi và một chuyện nữa là bất cứ một quý vị a la hán nào giàu là trước đây bê bối vừa bộn và về bà bãi vừa bại cỡ nào nhưng mà khi đã đắc a la hán rồi thì tự nhiên là vị đó phải có cách sống phải có cách nói năng hành động và suy tư y chang như mấy vị a la hán ba đời mười phương giống y chang như vị a la hán nào đó mà cách đây tám chục ngàn tỷ a tăng kỳ thì cái vị đó tới cái vị a la hán này giữa y chang mặc dù hai vị không biết nhau tự nhiên hả hễ mà đắt rồi phải có có cái kiểu sống và hành động giống nhau cái đó gọi là hâm manh và dù gọi là hâm manh và dù nó nó thâm mâm quá vô chữ mâm này chữ mâm này ờ, không có cái chỉ không phải là chỉ nhờ nha chị, em em chứ anh n thường anh n thường thôi nha anh n thường đây là một đây là một trong những trường hợp gọi là đặc biệt bất quy tắc nha tâm mâm quá vô là cái truyền thống truyền thống của chư Phật của thánh hiền ba đời mười phương nha tâm mâm quá vô nếu mà dịch sát á, thì nó là sự tiếp nối Ừ, của tinh thần chánh pháp nếu mà dịch xác thông minh mới vô là sự tiếp nối của cái tinh thần của chánh pháp của tâm linh thánh hiền ừ, sự tiếp nối của tâm linh thánh hiền là sự tiếp nối của cái truyền thống chánh pháp ừ, thì nó gọi là thâm minh mới vô à. chánh định nghiệp này rồi cái chánh à, tinh tấn cái chánh tinh tấn ở đây là cái cái gọi là cái trạng thái tâm lý năng động tích cực đối lập lại với cái tâm thái gọi là tiêu cực lùi sụp lùi sụp à, bỏ cuộc biến lười à, tiêu cực à, lùi sụp biến lười bỏ cuộc đó, thì cái chánh tinh tấn nó là cái trạng thái tâm lý đối lập lại những cái cái, cái, cái, cái tâm thái tiêu cực kia nhớ nha thì cái nói vậy có nhiều người nói vậy hiểu rồi nhưng mà nó khổ là có nhiều vị là không giải thích họ không có hiểu thế là chính đức phật lại và giải thích ngày giải thích rằng tinh tấn nó có hai là tinh tấn đối với cái thiện và tinh tấn đối với cái ác và sẵn ở đây tôi cũng phải ngỏ lời cảm ơn một số vị vợ nghĩa khỉ gì cái vị chép của cho tôi có ăn nhậu gì đâu nhưng mà đại khái là cũng tán thán chứ phải cảm ơn mà tán thán một số vị đã bỏ công khó mà chép lại bài giải của tôi nhưng Ờ, chép mà phá tôi thì nhiều ờ, ví dụ như là ờ, tôi tôi từng định nghĩa về về về, về tứ chính cần ấy, về tránh tinh tấn ấy, tôi nói là tránh tinh tấn gồm có hai đó là sự nỗ lực đối với cái pháp thiện hoặc là cái nỗ lực đối với pháp ác thì họ mới ghi tới này á, họ ghi là, là tinh tấn gồm có hai, chánh tinh tấn gồm có hai, đó là nỗ lực trong cái thiện và nỗ lực trong cái ác. Phải có phải khổ không? Nỗ lực trong cái ác họ nghĩ là người mà đọc Phật qua họ nghĩ rằng là, nỗ lực làm chuyện tầm bậy ấy, cũng là chánh tinh tấn. À. Nỗ lực trong cái thiện là sao? Là ra sức tu tập để có được những cái thiện pháp chưa có à và ra sức nỗ lực giữ lại cái thiện đã có thì đó gọi là nỗ lực đối với cái thiện hoặc là trong cái thiện còn đối với cái ác á, thì cũng có cái nỗ lực là sao đó là nỗ lực ngăn chặn cái ác chưa có và nỗ lực giải trừ cái ác đang hiện hữu đang tồn tại đang có mặt các vị nghe kịp không đó. thì như vậy chánh tinh tấn gồm nói rộng thì gồm có bốn nhưng mà nói gọn có hai đó là à, là sự nỗ lực đối với cái thiện và nỗ lực đối với cái ác đối với cái thiện thì à, làm cho có những cái chưa có bảo trì phát triển những cái đã có còn đối với cái thiện thì ngăn chặn cái chưa có và giải trừ cái đang có thì như vậy thì gọi là, gọi là nỗ lực trong cái ác nha cái xấu cái bất thiện này à, thì nếu mình nói cho nó hiểu và rốt ráo thì chỉ riêng cái cái tứ chánh cần này nè nó đã đủ cái nội dung của bác chánh đạo rồi nha đủ rồi chỉ riêng mặc dù nó thì nói theo cái chi pháp a tỳ đàm thì tứ chánh cần nó chính là chính là tâm sở cần một mình nó đâu có đủ gì đâu nhưng mà đó là nói theo chi pháp chứ không thực tế tu tập tứ chánh cần mà đúng mức thì chỉ riêng cái tứ chánh cần đó, nỗ lực này nó nó đã đủ bác chánh đạo nó đủ tam học nó đủ toàn bộ cái giáo pháp giải thoát trong đó rồi nha yeah. ừ rồi cái tiếp theo đó là bà phan cũng phải nói thêm cái, cái chữ nỗ lực cái cái chữ tinh tấn là đạo phật nghĩa nó rộng lắm nó rộng lắm mà nhiều người phật tử nghe không không tới học đạo và hành đạo mà nghe không có tới đó. nghe là mà nó không có đủ nó không đủ sâu nó không đủ rộng ấy thì cái nhận thức của mình nó có vấn đề cái niềm tin của mình có vấn đề và từ đó nó dẫn đến cái hệ quả là hành trì có vấn đề và nếu mà cái nhận thức cái vấn đề đó, hành trì cái vấn đề đó, thì cái hệ quả cái thành quả cái thành tựu nó có vấn đề nó có sẽ bị hạn chế nhận thức có hạn chế thì cái, cái thành quả có hạn chế nên à, tinh tấn đây là cái gì mình cứ tưởng là mình cứ siêng siêng cứ siêng siêng đi chùa nghe pháp siêng tụng kinh mỗi chiều siêng ghi chép kinh sách nhớ nha siêng đi chùa nghe pháp mỗi tuần siêng tụng kinh mỗi đêm không siêng phục vụ nha, giúp đỡ người này người kia thì đó gọi là tình là, là, là tránh tinh tấn hiểu vậy thì nó nghèo quá tránh tinh tấn đây là cái gì tránh tinh tấn nãy mới nói rồi nhưng mà nói hẹp quá nó không phải nói hẹp mà nó nó đơn giản quá đó là nỗ lực đối với cái thiện nỗ lực ở đây là sao mình cứ nỗ lực mình cứ lặp đi lặp lại hoài và vừa lòng lặp đi lặp lại hoài cái lối mòn và vừa lòng dừng lại chết dí gục mặt ở trong cái lối mòn xưa giờ là chưa khác mà chánh tinh tấn này nó còn là sự nỗ lực để vươn lên những cái chiều cao mới nha à, nếu mà mình thật sự mình sợ sanh tử mình ngán cái tuổi già ngán cái chết thì mình không thể nào hài lòng quá sớm với những thành tựu đạo nghiệp nếu tôi nói vậy các vị nghe kịp không có người nói tiếng việt của tôi họ nghe họ nhức đầu quá thì thôi ráng chịu chứ giờ bắt tôi nói tiếng mi kìa à, thì cái nỗ lực ở đây nó là như vậy đó cái nỗ lực ở đây có nghĩa là nó có hai có nghĩa là à, phát triển những cái mà chưa có cho nó có nhưng mà không có vùi đầu đục mặt ở trong đó mà phải đi tới bước hai có nghĩa là phải hướng tới những cái tầm cao mới là gọi là bảo cảnh gọi là a rắc arakaka samapatthana đó rồi gọi là pha quá na, pha quá na, à, pha quá nè patthana có nghĩa là phát triển ừ, tức là tinh tấn giữ cái đã cái tốt đã có là một nhưng mà tinh tấn phát triển cho nó có thêm mới cái mới phải vươn tới những cái tầm cao những cái chiều cao mới à, cái chuyện tu hành là đại kỵ cái chuyện mà dậm chân tại chỗ hoặc là thụt lùi nha mình không thể nào mà mình để mình năm ngoái mà nó y chang như năm nay chứ đừng có nói đến chuyện mà nó tệ hơn năm nay nha tệ hơn năm nay là không được mà năm ngoái nó phải thua năm nay năm nay phải khá hơn năm ngoái chứ không thể nào mà mà, mà, mà, mà, mà năm nay mà nó, nó, nó bằng hoặc là là nó thua năm ngoái như vậy mình đi chưa có xa ừ. nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng À, thì cái đời tu là luôn luôn phải đi về phía trước và lý do là vì sao ừ. là về cái cái cơ hội làm người nó không có nhiều thứ hai là cái thời gian cơ hội để làm người nghĩa là trong vô số kiếp cái cơ hội làm người không có nhiều và thời gian của mỗi kiếp người thì nó cũng không có nhiều hai cái cơ hội làm người không có nhiều thứ hai cái thời gian của mỗi kiếp người không có nhiều cơ hội gặp được chánh pháp không có nhiều và cơ hội gặp chánh pháp cũng có nhiều rồi đã định rồi cái cơ hội mà hành trì chánh pháp cũng không có nhiều nhớ nhà hai cái này nó khác nhau cơ hội gặp không có nhiều mà khi gặp được rồi đó cái cơ hội để mà hành trì để mà học hỏi giáo lý đó cũng không nhiều nha yeah, các vị nghĩ cái tôi gặp nhiều lắm nhiều người phật tử bị tình trạng nó mọc là không có thiết tha cái chuyện học hỏi giáo lý đến một lúc nào đó cái điện nổi hứng đi tu thiền rồi nghe ai nó nhòi sọ nó chỉ cần biết đại khái là thiền được rồi bởi vì có nhiều vị a la hán đâu có học gì đâu rồi cũng đắt bây giờ phải đạt hồng lâm mà nói thì nghe nó sướng nhưng các vị quên là cái vị mà ít học mà đắt là vị đó là so với mình nè vị đó có hơn mình hay là bằng mình Đấy. hơn hay bằng giống như có nguyên có mình qua đám ông gì nó hỏi ông tỷ phú hỏi ông cho ông cho cái bí quyết làm giàu này cái nó dễ lắm và mấy bạn trẻ hoàn toàn có thể giàu như tôi cái bí quyết làm giàu nó không có bí quyết làm giàu của tôi nó đơn giản như thế này gói gọn trong có hai phút thôi à, nó là tôi bán ờ, bán bánh mì dạo có lúc tôi bán bánh giò bán dạo và sau đó tôi chuyển qua bán bánh mì dạo rồi có lúc tôi có bán một bánh bao nó trung bình nên là ờ, bánh giò bánh bao với bánh mì tôi bán được khoảng sáu năm đến năm thứ bảy cái tôi mua vé số cái tôi trúng số mấy mấy lô độc đắc cái tôi thành tỷ phú lưu thì đó là kinh nghiệm làm giàu của tôi thì dĩ nhiên thì ổng cái chuyện ổng ổng có quyền kể à, nhưng mà mình không thể nào lấy cái chuyện của ông tỷ phú mà 6 năm bán bán dạo rồi năm thứ bảy mua vé số trúng rồi mình bắt trước ổng mình cũng đi, thì thay vì đi học hành đi học nghề đằng này mình ờ, cứ đi bán dạo để mình chờ là mình mua vé số trúng thì cái đó là nó ổng phải là mình mà mình phá lỏng nhớ nha ừ. cho nên phải như vậy đó phải nhớ rằng phải có giáo lý học giáo lý rồi có cái giáo lý đó mình mới thấy rằng nữa là cái cơ hội học giáo lý nó không có nhiều bởi vì khó khó tìm được cái người nào mà yêu thích giáo lý mà trước năm 20 tuổi khó rất là khó thậm chí không có tôi nghĩ không có rồi từ năm 20 tuổi đó là gái lấy chồng và trai với lấy vợ rồi xây dựng gia đình rồi có con rồi ô tùm lum hết thì như vậy có bị học đạo lúc nào đa phần những người phật tử mà tôi thấy là có vẻ siêng năng trong cái, cái Phật pháp đa phần ấy nha một là cái người đang thất nghiệp hoặc là bị vì một lý do gì đó mà họ phải ở nhà không có đi làm họ mới có thời gian một là thất nghiệp hai nữa là hưu trí tức là về hưu mà các vị biết cái người mà thất nghiệp thì họ học họ học đạo trong một cái tâm thái tâm thế rất là đáng ngại đáng ngại học để mà khuy khỏa học để tìm quên ừ. rồi cái hạng thứ hai đó là hạng hưu trí đó, thì coi như đó là đã nói hưu trí mình nghe chứ hưu trí thì mình đã thấy đã hình dung được cái chuyện gì rồi sức khỏe có vấn đề trí nhớ có vấn đề cái nhiệt huyết nhiệt tâm nhiệt thành của họ đó là nó có vấn đề à, họ dễ bị, bị bị lay động mặc dù lúc đó mọi thứ đó đã ổn định rồi nhưng mà có điều cái sức khỏe nó xuống thì sẽ kéo theo bao nhiêu cái ngọn lửa khác trong cái đời sống tâm linh của mình nha cho nên nó là tổng chi nói gọn lại thì cái cơ hội mà gặp mượt men thân người là cực hiếm cơ hội gặp được chánh pháp là cực hiếm và cái cơ hội mà để mình học và hành giáo pháp không có nhiều lắm đâu quý vị nha hiểu được cái chỗ này mình mới bắt đầu mình thấy nỗ lực nó phải có hai nỗ lực có được điều lành chưa có và nỗ lực phát triển những điều lành đã có bởi vì cái cơ hội mình không có nhiều nhớ cái đó các vị trung tâm thế nào cũng có hỏi tôi hỏi không biết ông nói giọng có hành thiền hay không đó là một trong những câu mà nó trẻ con nhất ở trong Phật pháp này họ ờ, hiểu cái chữ thiện đây có nghĩa là phải ngồi xếp bằng á nếu mà tôi nói có họ hỏi thêm nữa ngày được mấy tiếng có nghĩa là họ đánh giá cái thiền á, là phải ngồi xếp bằng và phải ngồi lâu rồi còn có nhiều người tôi biết tôi nói vậy nó sẽ thêm nữa chưa có ấn chứng không chưa có thấy người nó nhẹ nhẹ rồi nó có xẹt ra chút đỉnh uh, tia sáng này nọ hay không chắc chắn có hãy mà nói chung mình cứ tiếp tục cho hỏi hỏi sư có thiền không là ý hỏi có ngồi không đó rồi, rồi bây giờ tiếp theo là xin hỏi được bao lâu rồi xong rồi siêu có có hay không chứ con thì nó lúc này cái vụ nó cũng thường lắm nó cứ rợn rợn hoài à. nó sắp trúng gió mà nó cũng tưởng nó đắc thiền đấy nó cứ rợn rợn hoài không hiểu không học giáo lý này học ba mới ba mới vậy đó mà cứ thì cứ hả thiền họ dầu thiền gì họ cũng thiền định hay là thiền tuệ họ cứ gom chung thiền, cứ ngồi xếp bằng hết chưa thở ra hết chưa thở ra họ gọi đó là thiền rồi cái mong mỏi của họ là thiền là phải đừng rợn đừng rợn mát mát lạnh lạnh vậy đó à, vui vui vui vui vậy đó đối với họ đó là thiền à, thì hiểu vậy là chết rồi nha thì mình thấy cái cơ hội mà gặp chánh pháp đã hiếm mà cơ hội hiểu đúng chánh pháp cũng hiếm rồi hành đúng cũng hiếm nhớ cái đó gọi là chánh chánh gì chánh đường tấn còn chánh niệm là đã nói rồi chánh niệm rất là nhiều bà con hiểu sai à, chánh niệm là gì phải định nghĩa là bao gồm các vị hỏi sai là sao thì tôi chỉ nói cái đúng là tại cái sai nó quá nhiều nên thì tôi nói cái gì ít thôi chánh niệm là cái gì là luôn luôn tỉnh thức biết cái gì vừa xảy ra tôi biết trong râm có người rất là ngạc nhiên tại sao tôi không nói là đang xảy ra mà tôi lại nói là vừa xảy ra bởi vì theo trong an tỳ đàm không thể nào cùng một lúc có hai cái tâm không có nhiều lúc chúng ta nghĩ một lúc mình nghĩ hai chuyện và một lúc cùng một lúc mình đồng thời làm hai việc trong ngay thì đàm nói chuyện không có chẳng qua là vì cái tâm nó sanh diệt quá nhanh mà cái tay chân của mình nó quá chậm đi cho nên mình cứ tưởng là một lúc mình làm hai việc thì thật ra đó là là là là những lúc mà mình làm cùng lúc hai việc đó là vẫn có trước sau trước sau trước sau trước sau trước sau cho nên khi mà mình nhận ra rằng tâm tham đang có mặt thì lúc đó tâm tham nó nó đã mất tiêu rồi và cái tâm mà biết rằng tâm tham đang có mặt là cái tâm đó là tâm thiện nó phải có mặt để nó biết rằng tâm tham đang có mặt mà khi mà nó nói rằng đang thì có nghĩa là tâm tham nó vừa biến mất không biết trong rung có hiểu này không ta nó khổ kiểu là bà con có hiểu cái này hay không này ừ, nó phải hiểu chỗ đó tức là là là là, là, là trong chánh niệm mình cứ nói là sống ờ, à, hiện tiền nó hiện không có hiện nó, nó là tương lai nó là quá khứ gần nó là quá khứ gần thôi chứ nó phải là hiện tại nhớ nha à, mà nhiều người thì ác ma mới nghe cái này là săn áo săn quần nhảy vô cải rồi mới dẫn chính nữ lục thiền tông pháp bảo đằng kinh rồi kim cang chuyên gia rồi sách của hòa thượng trí lực hòa thượng thanh từ rồi kể cả sách của hòa thượng kim triệu ngày ba si si pháp thông bà chanh nét rồi đem ra cãi tâm lâm hết rồi chị nó rất là căn bản tâm không thể cùng lúc hai cái Đấy. cho nên khi mà anh thấy rằng đó là cơn đau đang có mặt thì có lý bởi vì cái đau đó nó thuộc về về thân nhưng anh phải nhớ cẩn thận cái tâm mà khó chịu vì cái cơn đau đó nó phải mất nó phải nhường chỗ nó phải mất đi để cho cái chánh niệm nó có mặt nó biết rằng cơn đau đang có mặt và nếu mà cái niệm của anh cái mạnh cái định của anh mà nó mạnh á thì nó sẽ lớn gần đầu bởi vì nó mạnh quá mình không biết nó mạnh quá mình biết uhm, mà nó mạnh quá mình chỉ còn không phải nó không biết mà mình chỉ tập trung vô cái kia thôi nè tập trung vô cái, cái cái ghi nhận thôi uhm. à, cho nên niệm ở đây là cái tỉnh thức rốt ráo biết rằng cái gì nó vừa xảy ra nó vừa nó vừa diễn ra nha ờ, cái niệm nó quan trọng lắm bởi vì chính đức phật trong cái kinh thức Giác chi này nói rằng khi cái tâm mà nó xa đà nó tuột dốc nó suy yếu xa đà tuột dốc suy yếu không? xuống tinh thần đấy, à, mất lửa đấy. À. thì lúc đó là trạch giác chi cần giác chi và hỷ giác chi là cần phải được lập tức có mặt lập tức có mặt để mà giải cứu đấy. À, lúc mà tâm đã bị xa đà bị đổ dốc rồi thì đầu dốc bị, bị mất lửa đó là phải chặt cần nghỉ còn khi nào cái tâm mà nó bung sung nó manh động nó bồn chồn thì lúc đó phải là tỉnh định xả tỉnh giác chi định giác chi và xả riêng niệm giác chi thì sát tí phích quê sắp bắt thì cà khổ thì này các tỳ theo riêng về niệm đó, thì nó là hữu dụng và đắc dụng trong mọi tình huống mọi lúc mọi nơi hiểu không mọi tình huống mọi tình huống này nó nghĩa là mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh này, thì cái niệm nó luôn luôn là có đủ và đặc biệt là ở trong năm quyền nói riêng bát chánh đạo thức giác chi ba bảy bộ địa phần nói chung cái gì cũng có thể dư khách ví dụ như là đức tin có lúc nó nó nhiều hơn những cái khác tính tấn thì định tuệ nó tính có lúc nó trồi tuệ có lúc nó trồi tấn có lúc nó trồi tính tấn tính tấn định tuệ tính có lúc nó trồi nó trồi nghĩa là nó giọt lên cao hơn, hơn mấy cái ông còn lại tấn cũng vậy định cũng vậy tuệ cũng vậy có lúc nó trội nhưng riêng cái chánh niệm nó đặc biệt chánh niệm là cái cái duy nhất trong ba bảy bộ đề Phật dầu đó là chánh niệm hay là niệm giác chi hay là niệm căn hay là niệm lực nha đã gọi là niệm thì không bao giờ có cái tình trạng bị dư không có chánh niệm của dư nha đặc biệt chánh niệm của nghiệp dư bởi vì chánh niệm nó là cái khả năng tỉnh thức mà ừ. và thế nào là cái sự khác biệt giữa vị a la hán với người không phải a la hán đó là khả năng chánh niệm đó là chánh niệm vị a la hán dù trước đây có đắc thiền hay không nhưng mà phải nói vì không còn phóng dật không còn phóng dật cho nên vị đó không bị cái tình trạng thất niệm vị a la hán không có bị thất niệm À, vị đó dầu chưa đắc định nhưng mà cái định mà vị đó có cái niệm mà vị đó có đủ để vị đó không bao giờ bị thất niệm lý do là vị đó không còn phóng dật nhớ nha cái này quan trọng lắm lắm nha à, cho nên cái chánh niệm ở đây là cái khả năng tỉnh thức biết rõ cái gì vừa xảy ra còn cái chánh định là gì chánh định là cái khả năng tập trung tư tưởng xoáy vào dán chặt không phải xoáy mà là dán dán chặt vào một cái đối tượng thì đó gọi là chánh định đó. còn cái chánh niệm là cái khả năng tỉnh thức một cách linh hoạt để kịp thời ghi nhận cái gì mà nó vừa diễn ra vừa xảy ra hoặc là vừa biến mất thì trong rung có nghe kịp không còn định là cái khả năng dán chặt cái, cái, cái tâm thức của mình vào trong một đề mục hai cái khác nhau một cái là dán chặt còn một cái là nó linh động linh hoạt để nó ghi nhận cái gì vừa biến mất vừa xảy ra một cái quá khứ gần một cái cận quá khứ đó với cận quá khứ Đấy. À, còn cái chánh định là cái khả năng tập trung tập trung đây tôi đã nói 800 lần rồi nha chánh định thì nó nhiều nó nhiều ờ, có người thì cái chánh định của họ là họ nhà giàu cho nên chánh định của họ là phải sơ nhị tam tứ thiền sắc giới rồi ờ, tứ thiền vô sắc giới đó đó là nhà giàu còn nhà nghèo thì họ chỉ nghèo đây đó là nói về chữ nghèo đây là nghèo tâm lý nghèo nghèo nghèo phước báo nghèo duyên lành đó thì họ chỉ có mức tới cận định thôi rồi còn cái người mà nghèo nữa thì họ không có được cận định họ chỉ được có cái, cái gọi là cái sát na định thôi à, là cái định khả năng tập trung tạm thời trong từng giây từng giây từng giây từng giây tuy nhiên định thì có ba cấp giàu nghèo và sơ sát giàu trung lưu và nghèo đúng, đúng nhưng mà trong thực tế tu chứng không? thì mình tu tới một xíu mình không có lúc mình đang tu mình không có xài đến cái tâm sơ thiền nhị thiền nhớ nha mà mình phải xài cái gọi là sát na định giống nhau đó, ờ, giống nhau hết có nghĩa là ừ, tất cả đều phải dùng cái cái định tạm thời vì lúc đó khi mà mình nhập vào cái sơ thiền là cái tâm mình chỉ biết cái cảnh thiền chỉ thôi và lúc đó mình không biết không có còn biết cái gì là sanh diệt cái gì là là, là, là vô ngã vô thường lúc mình đã nó thiền chỉ mà nó chỉ là tập trung vào cái đề mục đó thôi nha tập trung vào đề mục đất nước lửa gió hư không gì đó nhưng mà riêng về cái cái cái cái cái, cái sắc là định nó lại khác nó linh hoạt hơn nó linh hoạt nó là sự tập trung một cách linh hoạt và vì nó là ngắn ừ. hạn cho nên nó không chiếm mất thời gian của mình cho nên tôi đã một tỷ lần tôi kể các vị nghe cái câu chuyện mà, mà chỉ có thiệt không phải câu chuyện mà nó là cái kinh nghiệm có thiệt ở trong các hãng hàng không họ quy định là chỉ cho phép quy công thi công đọc báo chứ không cho đọc sách trong lúc mà đang à, là, là lái máy bay ví dụ có một cái ông pilot rồi cái ông co-pilot ông ông cơ trưởng và ông cơ phó đó thì cha này lại lái thì cha kia cũng có lúc nhiều khi cũng ở không vậy đó thì có thể muốn nếu muốn thì có thể đọc báo được chứ không có thể đọc sách tại vì sao là vì lỡ đọc nhầm ngay cái cuốn mà nó hay đó là họ sẽ cấm đầu trong đó là tiêu ừ. thì sách nó dạy ai biết sách nó nó 300 trang 500 trang ai biết nhưng báo thì được bởi vì một bài báo mà nó dài bằng trời đi nữa đó thì nó cũng chỉ là 5 phút 7 phút đó là bài, một bài báo dài thiệt là dài và cái anh phi công này khả năng đọc chữ của ảnh đó là coi như cực kỳ kém cỏi đó không? thì mới là một bài báo đọc 7 phút chứ còn trung bình một bài báo mình thấy đó, đó thì 5 phút không? 5 phút 2 phút là xong một bài báo thì nhờ cái nhờ cái ngắn hạn của mỗi bài báo đó cho nên là ông phi công có thời giờ để mà xài cái đầu cho cái chuyện vận hành điều khiển máy bay các vị nghe kịp không ở đây cũng vậy hành giả tứ niệm xứ hãy xài định định nó hỗ trợ cho niệm nhưng mà lúc đang tu tập ừ, chánh niệm đó, thì cái định nó chỉ là xác lên định nó hỗ trợ cho cái niệm đó thôi nhớ nha tuy nhiên một cái tuy nữa đều dùng sát na định để tu nhưng mà cái người nào mà có đắc thiền thì cái sát na định họ nó ngon lành hơn là cái xác định sát na định của cái người không có đắc thiền biết trong trung có hiểu này không trong trung có hiểu này không ta tôi là triệu phú khi mà tôi cần gọt xoài ấy, tôi cũng phải lấy một cái con dao nhỏ chứ tôi đâu có lấy cái cái, cái búa đẻo mà tôi gọt xoài được đúng không tôi phải lấy cái, cái con dao dao dao, dao ăn trái cây tôi là tỷ phú mà quý vị có lạng bài đi nữa mà khi ăn xoài quý vị cũng phải lấy con dao gọt trái cây chứ không lẽ cái vị lấy cái búa à? không như vậy thì để làm công việc đó cả tỷ phú lẫn thằng ăn mày đều phải xài con dao gọt trái cây hết tuy nhiên vì tôi là tỷ phú cái con dao mà tôi gọt trái quý vị biết ở đâu nó ra không nó được lấy ra từ nguyên một cái bộ dao cái bộ đó tới một ngàn rưỡi đô la rồi một ngàn rưỡi đô la cán bằng gỗ quý mà nó có chạy chỉ chỉ vàng ấy, nó chạy sọc theo dọc theo trong đó chỉ vàng bởi vì cái cỡ của tôi tôi không có xài cái dao mà rẻ tiền được xài nó nó là nó nó, nó làm cho tôi mất mặt lắm nhục lắm hèn lắm còn quý vị lạng mề thì quý vị cũng phải xài con dao gọt trái cây nhưng mà con dao nào cũng được miễn là có cán và có lưỡi thậm chí còn lưỡi không có cán miễn là gọt được thì các vị cứ gọt thôi nha miễn là được việc này còn tôi là tỷ phú thì cũng là con dao nhưng con dao tôi là tốt hơn ở đây cái cái xác đã định nói theo hoa thì đàm thì xác là định nào cũng vậy thôi nhưng mà của cái người mà có cái gì ta có có thiền cái xác định định đó nó, nó được kéo dài liên tính từng giác na đó thì đúng tính từng giác na đó thì cái nào cũng ngắn ngủi hết nhưng mà tính thành tổng thời gian đó, thì cái người mà <clears throat> không có đắc thiền á cái sắc na định của họ rất là dễ bị gián đoạn rất là dễ bị gián đoạn một cái tiếng lá rơi một tiếng thằng lằn không? trên vách một tiếng gió thổi xào xạc giữa đêm một tiếng còi xe một tiếng con nít nó la một tiếng chó sủa một tiếng chim kêu một tiếng gà gái tất cả đều có thể quấy quấy nhiễu quấy nhiễu làm nhiễu động cái sự định tâm của họ này nhưng mà riêng một cái người mà họ có cái cái cái gọi là thành tựu về thiền thì cái các cái tầng thiền đó không? hoặc là quen người quen người thiền lâu năm lâu ngày đó thì họ có thể không biết cái gì mặc dù họ vẫn xài cái sát na định cái định mà định temporary meditation họ xài cái định tạm thời đó. nhưng mà nhưng mà nó nó liên tục và nó dày cộm khích rịch khích mà dày đó, thì cái kia nó lọc vô không được này các vị thấy cái mái nhà đó cũng mái lá mà cái mái nào nó dày nó khích nó không bị dột còn cái mái kia cũng bằng lá nhưng mà nó mỏng nó thưa thì dĩ nhiên nó bị dột này tôi đã nói các vị biết bao nhiêu lần là có nhiều khi đó mình thiện cái khỉ gì nhưng mà nhiều khi do mình tập trung cái chuyện gì đó một cái âm thanh một cái hình ảnh mà nó nổi bật bên cạnh mình mình không hay người ta đứng trước mặt mình á mình đi mình đón người ta phi trường ở nhà ga đó mà nó đứng lù lù trước mặt mình mình mới hay bởi vì lúc đó mình lo mình mình lơ để mình nhìn ra thiên hạ này nè nó đứng cái bên này và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần không biết là bao nhiêu lần tôi cái trụ sứ của tôi bên thụy sĩ nó sát bên cái đường ray sao lửa mà các vị biết đó, nó tính là đường chim bay đó, thì nó khoảng nó tầm ờ, là dưới 100 mét gần như vậy đó dưới 100 mét gần lắm chỗ ở chỗ tôi gần mà nó rẻ tiền dưới 100 mét tính đường thẳng đó nha dưới 100 mét nó nó, nó xe lửa trên bên đó thì nó có hai loại một cái loại xe xe xe xe xe, xe, xe chở hàng thứ cái nó là xe chở khách mà dầu chở hàng hay chở khách nó lại tại trong cái mỗi cái chở hàng chở khách lại chia ra hai nó là xe mới và cái tàu mới và cái tàu cũ cái tàu mới nó êm lắm không có nói còn cái tàu cũ trời đất ơi nhất là tàu chở hàng nó nặng kinh khủng nó kêu nó nó siết nó nó rít ở trên cái cái đường ray đó cái ray quê đó phải nói là chịu không nổi nó lợm lắm nhưng mà nhiều lần và rất nhiều lần nếu không muốn nói là vô số lần tôi đứng sát bờ tôi đứng trên cái lăng trên cái ban công tôi nhìn xuống đó. mà nó chạy ngang tôi không có hay nó chỉ để lại trong cái tiềm thức của tôi một chút dao động nhỏ thôi một chút thôi một lát sau nó đi mất rồi đó thì tôi có kịp nhớ lại một đoàn tàu mới vừa đi qua hả ta thì lúc tôi mới để mắt tôi nhìn về cuối chân trời tôi chỉ thấy cái một hai cái to cuối cùng thôi lúc nó đã về cuối trời rồi quên lãng rồi nhiều lần và rất nhiều lần như vậy nó nó đi ngang um sùm như vậy đó mà chỉ để là cho tôi một tí ti ấn tượng thôi à, để chi để lát nữa khi mà nó không còn nữa thì tôi cái cái cái cái cái tiềm thức tôi bắt đầu nó mới làm việc nó mới, mới, mới, mới báo cho tôi biết là có một đoàn tàu vừa đi qua lúc tôi hướng mắt tôi nhìn về cuối chân trời tôi chỉ thấy thấy được một hai cái toa cuối lúc đó nhỏ nhỏ xíu như hộp tiêu được quý vị nha yeah. thì đó là một cái chuyện không phải kể cho bà con nghe vui mà đó là một chuyện mừng mừng ở chỗ nào đó là tôi đang nghĩ chuyện tào lao nè cái chuyện tào lao vậy mà chỉ cần mình có cái tập trung vào trong đó, thì một đoàn tàu nó lớn như vậy nó ống sùm như vậy có hình ảnh đó nói về hình ảnh đó hình ảnh cho mắt đó, và âm thanh cho tai đó thì cả hai cái nào cũng đáng kể một đoàn tàu nó dài nó to đùng nó sơn màu đỏ màu xanh màu vàng màu trắng nổi bậc vậy mà nó không có đánh động được nó không đánh động được cái sự chú ý của tôi cái sự để ý của tôi sự lưu tâm của tôi nè đó, nó không đánh động được ừ. cho nên ấy, nếu mà mình chuyển cái sự tập trung ấy vào cho cái chuyện tu tập thì tốt quá tốt quá ừ. cái chuyện này tôi có nghe chuyện này chuyện buồn cũng là chỉ mắc cười nhưng mà tôi muốn lấy cái câu chuyện này tôi tặng cho mấy người đông râm một cái tài liệu tham khảo mà tôi cho là bằng vàng 24 tôi muốn tặng quý vị coi như quà quà quà, quà đầu năm nha món quà này cái nó hơi khó ngửi à, món quà là, là mắm mắm sống mà từ dưới quê gửi lên nhưng mà ai ăn được mắm đó thì xuất sắc à. đó là có một cái cái cái cô phật tử đó, cũng kể là cho tôi nghe cái câu chuyện này cô nói con ngồi thiền nó sẽ biết là 15 20 phút là con bị tan tê mà suy biết là nó giống như đau đẻ vậy đó. tôi phải xài cái chữ nó khó nghe đó. nó đau lắm đau lắm nó đau cái đầu gối còn giống như ai mà đóng đinh như vậy nó đau quá đi rồi còn có lúc thì do công việc đó con bắt vô con ngồi nó trời đất con cái cuộc sống con nó đau coi như là xé trời đó, xé trời đó. mà chưa biết bà kể có lần nó bà, bà, bà đi đâu đó trong lớp tu học nào đó mà vì gây gỗ với người khác mà bà bực bà gây xong thì tới giờ thì người vô hành tiền này chúng thì bà cũng có vô bà ngồi với lấy đi đâu đi tu tu học ha đi tu học mà mới nói trời đó cô sư con xếp cái trường vô trời nó khiến sao lúc con vô rồi con ngồi cái chỗ đó con mình con sao lên nữa chú quanh nhiều người lắm nhưng mà nghe cái nghe cái con có mình con mình con nghe đó thôi mà nó khiến sao đó mà làm sao con nghe cái tiếng ho đúng là của của con con con có kêu câu chuyện con mẹ đó con mẹ mà mới gây xong phải ngồi sau lưng con sau lưng là trước mặt gì đó đại khái là đại khái là trong cái tầm trong cái tầm mà đấm á đánh đánh, đánh, đánh lộn con biết là bả rồi đó chưa biết trời ơi, con nghĩ mình đi ra thì nó dở quá rồi thêm nó để người ta chú ý nữa thứ hai nó mình vô đây mình tu mình đâu có để cho người ta ảnh hưởng mình được không nó là nó là tà ma quỷ quái là chuyện của nó mà mình là một tu hành mà mình nó còn dạy tâm con dữ lắm mà xưa ơi con ngồi đó mà con bực nó quá nên nó cứ quẹt quẹt quẹt quẹt biết nó có biết mình nó, nó chọc tức mình hay không mà nó cứ quẹt quẹt quẹt quẹt rồi lâu nó làm hắn nó chứ nó đặt hắn mà xưa ơi con cứ phấn đấu với con nó bây giờ nên đi ra nên ngồi nên, nên gồng hơn là nó đằng hắn đằng hắn lại nó tại cái gì đó mà như vậy thì nó có như nó loạn rồi mà bà nói con cứ ngồi con đấu tranh như vậy đó mà chưa biết một thời gian tương đương nửa tiếng đồng khoảng đó khoảng nửa tiếng một một thời gian dài đó là nó gấp đôi cái thời gian bình thường mà chị biết không tê không tê không mỏi không đau lưng không đau đùi gối vì lúc đó lo tập trung vô cái chuyện gây đấy cái gì biết không tập trung cái chuyện gây đó. thì tại sao tôi gọi đây là món quà đầu năm để nói tôi đã kể cái chuyện của tôi không nghe cái tiếng tàu chạy tôi kể chuyện cái bà đó bởi vì sân hận đó, mà bà không có nghe tê để cho bà con đông đông có một cái niềm tin thì ra cái cơn đau hành thiền nó là giả yeah nó là giả nó là giả giả đây là sao giả đây không phải là không có mà giả đây nó có nghĩa là nó quan trọng hay không quan trọng chịu đựng được hay không chịu đựng được là hoàn toàn là do mình, giả là giả như vậy nhiều người hiểu lầm nói đạo phật nói mọi thứ là giả nghĩa là không có sai có trường hợp giả là không có đúng nhưng có trường hợp nó giả là vì sao là giả là có nghĩa là nó không như mình nghĩ gọi là giả yeah chứ phải là nó không có ví dụ như nó là cái đồng hồ đồng hồ giả không phải là nó không có bây giờ nếu lấy nó ai lấy cái đó mà liện vô mặt mình có nó sưng mặt mình không nó có xịt máu không xịt chứ nó có thiệt mà nhưng mà nó giả đây không phải là nó không có mà là nó không như mình mong đợi nó không như mình kỳ vọng thì cái đó được gọi là giả các vị có nghe kịp không mà cái chuyện nó chỉ có thiệt các vị biết nhiều bữa mà tôi giảng kinh đó, mà tôi giảng mà tôi liếc vô trong râm mà tôi thấy có mấy cái nick mà tôi ghét á cái việc cái việc là coi như tôi giảng quên thời gian mà tôi tìm cách nào mà tôi chửi được cái người đó mà có có tại quý vị biết rồi à, ghét quá ghét à. cho nên tôi phải nói được cho nó đã lúc tôi quên mất thời gian nói nào mà nó đi mất tiêu rồi thôi này cho nên đây là món quà đầu năm mà tôi cho rất là quan trọng để những ai trong râm này mà có cái mặt cảm rằng tôi không có khả năng định tâm tôi không có khả năng ngồi lâu tôi không có điều kiện sức khỏe đầu gối tôi cột sống của tôi có vấn đề rồi đó dẹp chỉ trừ ra các vị thật sự là trọng bệnh tầm kha nan y tuyệt chứng và bất trị thì tôi không ý kiến không chứ còn mà chưa chạm tới cái mức mà tuyệt chứng nan y đó không thì bà con nhớ dùm nó câu chừng nó 99 phần trăm là tâm lý yeah nó là tâm lý nó là tâm lý à, nó là tâm lý à, và nó có điều thú vị thế này lúc mà mà mình mới vừa, vừa tu hoặc là mình người chứ không tu là một mới tu là hai à, lúc nói chung là lúc niệm yếu à, mình nhớ tới cái gì mình chú ý tới cái gì thì cái đó nó được tô đậm lên nó được tô đậm lên à, nhưng mà hãy nhớ rằng đối với cái cái bất thiện đó, nó ngộ lắm. cái bất thiện mà khi mình nhớ nghĩ nhiều về nó là nó sẽ được tô động lên nhưng mà ngược lại cái thiện đó cái thiện đó khi mà mình mình mình mình à, xin lỗi cái bất thiện đó cái bất thiện buổi đầu nha cái này nó có nhiều độ phức tạp cái thiện cái bất thiện như cái sân cái tha buổi đầu đó. khi mà cái gì mà mình cái chú ý nó hoài đó mình mong cho nó mất đi nó không mất nó không mất nhưng mà đối với cái người mà tu lâu á, thì cái bất thiện khi mình chú ý đó nó sẽ mất nhớ nha bây giờ mình nói cái bất thiện trước đi cái bất thiện đối với người sơ cơ đó nói cái bất thiện trước đối với người sơ cơ cái chút cái bất thiện như cái đau đấy cái cái, cái khó chịu đó cái khó chịu mà mình càng chú ý tới nó thì nó sẽ còn ngoài à. lúc đó mới sơ cơ nhưng mà đối với cái cái bất thiện mà nói cái người mà là, là thâm niên đó, mình chú ý nó nó sẽ mất đó là nói về cái bất thiện còn về cái thiện thì sao cái thiện thì khỏi nói rồi cái thiện mà đối với người thâm niên đó, càng chú ý nó thì nó khi à, mình nhận diện đây là tâm thiện đây là tâm thiện thì lúc cái thiện nó không mất nhưng mà nói với người sơ cơ đó khi mình nhận diện đây là tâm thiện thì coi chừng nó sẽ mất vì sao vì phóng tâm vì kiêu mạng vì tự đắc vì thỏa mãn vì tham thấy thích quá đã quá à, nhớ cái đó nha nhớ cái này nha đối với cái thiện ấy, thì cái người sơ cơ họ họ nhìn nó là nó mất nhưng mà đối với cái người mà tu lâu cái thiện họ càng nhìn thì nó cứ nằm đó hoài à, còn đối với các bất thiện thì cái người sơ cơ mà họ nhìn nó đó là nó càng nhìn cái bất thiện rồi càng nhìn nó là nó còn dậy lên mình sơ cơ mà mình càng nhìn nó càng dậy còn đối với cái nói chung là người sơ cơ người sơ cơ nhìn cái thiện á, thì thiện dễ mất mà nhìn cái bất thiện thì cái thiện nó cái bất thiện nó nó dễ tăng còn cái người mà thâm niên á, nhìn cái bất thiện cái thiện nó mau mất mà nhìn cái thiện cái thiện là lâu là lâu dài nhớ cái này đây là những chuyện mà mình phải nhớ để mai này mình xếp chân mình ngồi đó mình mới ôm lại bài học hôm nay nó ồ thì ra nó là như vậy và tôi nhắc lại cái chữ giả đây là gì khi đau quá phải ghi nhận đây là giả và giả đây không hẳn là không có mà là nó không như mình nghĩ ví dụ như mình nghĩ rằng chết cha nó đau như là đau vượt mức chịu đựng sai thật ra nó không phải nó đến một cái ngưỡng nào đó nó trở về không tin nó đi đến một cái ngưỡng nào đó nó sẽ trở về không và hãy tâm niệm cái này tâm niệm cái này đa quá cái nhớ thế này chuyện đầu tiên ta tư thế ta ngồi cái nãy nó đã hợp lý chưa nhớ nha cái cái cái tọa cụ cái mình trải lót mông cái đó phải là hợp lý có nghĩa là nó phải vừa vặn thích hợp với mình sau khi mình lựa đúng cái món vừa ý, tư thế ờ, dụng cụ thích hợp tư thế thích hợp dụng cụ thích hợp tư thế thích hợp xong thì lúc đó tự mình nhủ lòng thế này xưa nay chưa có ai bị chết hay bị tàn phế không vì ngồi thiền hết chưa có mà xưa nay chỉ có người bỏ cuộc khi hành thiền thôi chứ chưa có ai bị chết hay bị tàn phế vì cái tư thế ngồi thiền hết chưa có như vậy cái đau này nó là giả mặc dù mình có cảm giác kinh khủng lắm mình nó cảm giác giống như ai đó mà mình cảm giác cái cái, cái bắp thịt của mình nó giống như cái khăn mà ai nó mà họ vắt ấy. họ vắt hoặc là họ vặn đó vặn qua là vắt và có người họ nói là nó đau giống như lấy cái đinh gõ vô đầu gối ấy. chèn vô chèn vô cái cái cái khớp xương đầu gối ừ, có người nói nó đau như vậy đau lắm nhưng mà mình cứ nhớ rằng không có ai chết vì ngồi thiền hết cái này là ma chướng tại sao bởi vì thứ nhất từ xưa đến giờ mình chưa có từng ngồi lâu như vậy hoặc là nếu có ngồi để ngồi coi phim để hàng thôi chứ mình chưa có ngồi với một cái tâm thái gọi là chánh niệm cho nên dĩ nhiên là đây là một cái thử thách trước khi mình trở thành một con người mới mình phải trải qua những cái dằn xé uh, phấn đấu ghê gớm của thân vật âm nhớ nha trước khi trở thành con người mới bởi vì sẽ còn lúc khi mình niệm mạnh trí nó mạnh rồi mình lập tức trở thành con người mới tôi nhắc một lần nữa con người mới ở đây có thể là chiến thắng cái đó là ghê quá trên trên trời là như mình nói chuyện hơi, ờ, hơi bình dân một chút trở thành con người mới này có nghĩa là mình trở thành một hành giả mà tự tại đó. có thể tu tập ở mọi nơi mọi lúc thì gọi là con người mới thì trước khi mà trở thành con người mới thì chúng ta phải trả một cái giá đó là chúng ta phải vượt qua một số cái rào cản mình gọi là ma chướng không có ma nào hết mình không mà nha một số cái rào cản ma chướng thì tôi nhắc lại trong bài kinh tương lương này Phật dạy trong bát chánh đạo á bảy cái cái thánh đạo này hỗ trợ cho cái thánh đạo kia cứ một cái này nó nó được bảy cái kia hỗ trợ và nó lại hỗ trợ ngược lại bảy cái kia được gọi là tư lương hay gọi là hành trang à, hay là thức ăn đi đường tiếng Bali kêu là tư lương tiếng tiếng tiếng Hán là tư lương tiếng Bali kêu là ba thay giá là thức ăn đem ra trên đường à. để nhớ cái này tiếng tư lương này có nghĩa là chính bảy cái giác chi còn lại hỗ trợ gia định và định hỗ trợ cho bảy giác chi còn lại niệm cũng vậy mà hiểu chính chánh niệm nó hỗ trợ cho bảy cái còn lại và bảy cái còn lại nó hỗ trợ cho niệm chánh kiến chánh tư duy ngữ nghiệp mạng niệm định y chang như vậy có nghĩa là à, là cái này nó hỗ trợ cái kia một cho tất cả và tất cả cho một các vị phải ghi cái đó nha một cho tất cả và tất cả cho một ừ, cái này quan trọng nữa một cho tất cả và tất cả cho cho một à, cái này rất là quan trọng rồi hết giờ rồi tôi, tôi, tôi cũng phải thưa với bà con đó là nghỉ giảng lâu quá đó. nó là nó bắt trớn nó khó nó là biến như đó nhưng mà nó nó chỉ cần mà có hai buổi giảng là nó lấy trớn rồi nó bình thường nữa này cho nên cái chuyện mà chúng tôi sắp tới phải ngưng nó vì hai lý do bởi vì chúng tôi ừ, ừ, phải rời cho Âu trong ít lâu rồi về bên kia chúng tôi phải đi uh, các nơi đó đi đeo sách cái máy theo rồi có chỗ wifi chỗ về chỗ khác đó rất là phiền thứ hai nữa là chúng tôi phải dành hết thời gian để mà viết cho xong Dạ, viết cho xong cái quyển là đò xu sân hạ với quyển ờ, tâm thức gió lùa có nghĩa là quyển diễn phím hai đó gửi cho đó là hai tài liệu quan trọng đặc biệt quan trọng còn riêng về cái bản thảo gọi là nhật tụng kalama thì đã xong rồi bây giờ chỉ việc đọc ra thôi ra tới ra luôn thì bằng mọi giá là cái ngày mà chúng tôi rời châu âu ngày thứ bảy bữa nay là thứ tư thì ngày thứ bảy là phải được gửi cho nhà in nha phải được gửi nhà in. nay xong rồi mà cứ lòng nó không yên cứ rà tờ rà luôn bởi vì đã có một chút kinh nghiệm trong chuyện in sách một chút kinh nghiệm đó là khi mà mà mà bản thảo gửi đi rồi mà mình ở nhà mình đọc lại mà có cái chuyện gì phải liên lạc với cái phía bên in đó, để người ta chỉnh sửa nó, nó phiền lắm rồi chưa kể là cái phiền thứ hai đó đó là khi in rồi mình cầm sách lên cái lòng nó tiếc núi dây sức nha cho nên để tránh cái trường hợp đó thì uh, thì ờ, chúng tôi đã nỗ lực hết mình dạ, với sự hỗ trợ của mấy người Phật tử dạ, châu Âu và bây giờ thì ừ, bây giờ thì ờ, quyển đã xong rồi quyển Nhật Tụng Kalama đã xong dạ. mong sớm đến tay quý vị trong quyển đó phần tiếng Việt chúng tôi sử dụng lại cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu tuy nhiên nếu bà con ra lại với cái bản in nguyên thủy thì bà con ờ, người có hai thái độ tích cực thì các vị sẽ rất là thấy thích thú thú vị còn tiêu cực thì các vị sẽ ngạc nhiên là sống chỉnh sửa của người ta nhưng mà xin thưa có Pali nằm kế bên nha có tiếng Pali nằm kế bên và cái chuyện mà trong room này mà biết dò mà dò trong sớ giải đó à, của mỗi sớ giải mỗi bài kinh để mà xác minh cái lời dịch thay đổi đó đó thì trong room này tôi tin rằng không hiếm nha tôi biết mà tôi biết trong room cái người có khả năng làm chuyện đó cũng hơi nhiều đó nha ít nhất cũng phải là năm à đó là trong râm đó nha chứ còn ngoài râm thì tới một tỷ rưỡi là nha rồi cho nên là, là, là xong quyển cái này thì chúng tôi về bên ngoài như giờ học chúng tôi tập trung thời gian để chúng tôi viết tôi xong cái bản thảo cái nào cũng hai cũng hai phần ba hết rồi nó đau chỗ là hai phần ba mà nó cứ nằm nó hoài vậy đó nha vừa thời gian vừa qua chúng tôi phải nghĩ đến calama nhiều nha ok gặp lại các bạn có ngày mai chúc bà con một ngày với một đêm an lành à, như một đêm